em mua cho anh đấy <laughs> tiêu điêu tiêu điêu tiêu điêu <clears throat> vậy đi vậy đi vậy đi vậy đi vậy đi nhắm lên rồi mà lên chưa lên rồi alo à, alo anh em ơi <laughs> từ nhá từ từ này OPS bây giờ chúng ta sẽ xem nhà của tôi lỡ ở xem bên uh, ờ, sbm trước đi <clears throat> hello anh em nha <clears throat> hôm nay em tú cứ cắt dài một xíu anh em ạ cơ bản là anh slide với anh cường có việc bận á thành ra là mình cát ờ, vui vui xíu ha hello đặng ngọc phi hello nguyễn hiếu nha khi nào đánh giải vậy á đánh giải thì tối nay mình mới đánh cơ còn bây giờ là mình đang xem giải luôn anh em ạ xem giải và cùng ờ, gọi là nói những cái trong khả năng của mình thôi phạm vi thôi chỉ một ngày có lên cho mình con Lily hai hai không vâng đang suy nghĩ rồi không anh cường quyết định là bán đi cho mình con Lily để lấy một thanh kiếm ra lắp cho mình sojin trên vị trướng của Rai anh cường thì mình được biết đến là một ờ, người chơi hệ uh, mết khá là nhiều anh em ạ thành ra chắc là nhiệm vụ của svm đưa ra sẽ là anh cường chỉ đánh mạnh về pháp sư thôi nên là một con roi cầm à, sojin à, khởi đầu mình à, thấy khá là bình thường hello tuấn việt nhá ủa anh slide đâu anh à anh slide chắc là bận làm video một tí nên là mình cắt thay một tí thôi cam gửi chị à có đâu cam âm tú á cam âm tú á một con uh, scanner cầm dép lửa khá là trâu từ đã mình phải uống uống nước tí đã thật ra là mình cũng chưa có chuyên môn cắt giải thành ra là nó cũng gọi là nói nhảm nhảm tí thôi anh em ơi nói nó vui vui tí nhá thành ra là nhiều cái không hay anh em bỏ qua nha đừng giận nha game này ai tốt một thế tú à game này xem à, tú biết được cùng cùng xem để à, để để hướng đến cái hồi kết này à. bộ bài của anh cường đang có ba pháp sư hai đấu sĩ ở một bang hội à đang ngon có con tarik đang khá là thừa nhưng mà chưa thay được gì vào anh em ạ cơ bản là bây giờ cũng chưa có thượng long á thành ra là chưa thay được hoặc là bộ bài này có thể là đi lên cùng một con cắp để nuôi cho nó gọi là mau lớn á nhưng mà cũng không có lu lu luôn <laughs> hello bé thiện nhá trẻ lại anh slide à trẻ lại anh slide <laughs> chị ơi anh slide chuẩn bị bật máy lên cát em chạy <laughs> nhà bên fvm ib thì cũng có cho mình một cái lõi đó là vọng âm thành ra là trận ở đâu vọng âm hình như là bên anh cường thì phải tại vì cái cái lõi này là bên phải đúng không hình như là vậy để mình xem nó trưởng chiêu nhá không phải à vậy tức là vọng âm là bên nhà ib à vậy là anh cường lấy nhà tài phiệt và chỉ có cho mình là hai mươi tiền thôi á phải không vậy từ từ nhá đến đến rau quái rồi xem mình xem lõi nhà anh cường là lõi gì nhá nếu mà là nhà tài phiệt mà hai mươi tiền thì quá là thọt đấy ui từ từ nhá một cái gọi là bài không hề đẹp đâu mình cùng xem gọi là pha xử lý của anh cường sẽ là như nào đây tại vì mình nghĩ là nhà tài phiệt một tầm này 30 tiền level 5 78 máu thì nói chung là không không nhiều lắm nên là không biết anh cường sẽ xử lý trận này như nào sẽ mãi chưa che cho em một đời về sau một mảnh đồ đó là gậy lắp luôn quyền trượng cho mình à khá là vội nhá một cái quyền trượng trên người con roi khá là vội mặc dù là không biết là lắp đồ có đúng hay không nhưng mà khả năng rao sau ví dụ mà mình à, ví dụ mà mình đánh tim á rao sau thì mình nghĩ là nên đợi là rao sau lắp ví dụ mà trường hợp gặp là tem mình tem mình đang cần win kiểu mình nhiều khi lắp vào thì mình win lại à, nó nó không sơ sót á. thành ra là mình nghĩ là nên gọi là đánh tim thì à, lắp đồ chậm chạp lại cũng được còn ví dụ mà đánh đơn thì lắp thoải mái anh em ạ còn đánh tim mình nghĩ là nên những cái pha như vậy thì nên gọi là chậm lại một tí nhiều khi đau sau gặp tem của mình đang win trích thì uh, nó nó sẽ có những cái rủi ro ấy đấy pha này lên cấp và roll luôn rồi à thành ra chắc là mình nghĩ là đánh vội rồi nhưng mà mình đánh giá một pha gọi là nhà tài phiệt như vậy thì roll 3.1 trong khi đang lưu 4 thì mình nghĩ là hơi vội đấy có thể đợi đến rao sau cũng được có thể đợi đến rao sau rao sau 3.2 roll nó sẽ nhiều tiền hơn và có thể gọi là có thêm một chút tiền từ chuỗi thua á thì nó đẹp hơn nhưng mà anh cường quyết định roll rồi vâng có cho mình là năm pháp sư ba thượng long à roi vẫn chỉ đang một thôi gặp nhà Dante lắp đồ lại là hiệu quả nè <clears throat> nhưng mà mình nghĩ là anh chàng Dante này có con anivia hai anivia hai rồi thì chắc là vẫn win thôi nhở <laughs> bây giờ trên mảnh của anh cường có một con uh, ờ, silat cầm dép thì mình nghĩ là anh cường sẽ hướng đến cho mình một cái uh, giáp lửa từ từ nhá mình đang tính bảo là anivia hai thì win nhưng mà không tính ra là tính ra là gì nhở tính ra là năm pháp sư bộ bài roi này cũng khá là mạnh không tích tiền à không tích tiền chắc là muốn ờ, ôm bọn kia để lên hai sao anh em ạ em tú cảm ơn anh tô nhá định vào cho kèo mà đây là cát giải em tú cát giải một tí anh tô ơi hôm nay anh slide với anh cường hơi bận á thành ra là em ờ, ra cát một tí tại vì cơ bản là giải này cũng phải uh, livestream đủ giờ các thứ ấy với cả em cũng dành buổi chiều nên là lên uh, gọi là xàm xí với mọi người một tí nhá thành ra là nếu mà những cái chuyên môn em tú nói không được trôi chảy ấy, thì mong anh em bỏ qua đấy còn tối nay thì anh cường sẽ cát uh, ờ, trận uh, bán kết uh, bán kết lượt về giữa gf và team mâm anh em ạ vâng có cho mình là roi và à một đôi roi và một đôi silat rồi nhưng mà mình đánh giá là bây giờ mà rôn không ra mà mất trích nhá thành ra là sẽ không có tiền lên bảy thì khá là một pha thọt đấy mình chắc là xem đến tầm uh, rao đi chợ rồi mình sẽ chuyển nhà khác xem nhá lắp cho mình một cái dao điện rồi khá là hợp lý thôi cơ bản là bánh bài phép thì mình nghĩ là dao điện là một đồ gọi là khá là hữu dụng hai đôi một rai với cả silat vẫn dồn vâng anh chàng này quyết định là dồn cho mình là một con gì đó hai sao rồi khá là quyết đoán thì là một con rai hai à một con rai hai và đang thừa một mảnh kiếm và một mảnh giáp mình nghĩ là món đồ ờ, anh cường hướng tới nữa sẽ là một cái ờ, kiếm súng hoặc là một cái giáp lửa thôi nhưng mà mình nghĩ là nên ưu tiên giáp lửa đi thêm một chút đồ tanh thì đẹp hơn tầm này kiếm súng cũng chưa cần lắm được chưa hello hải đăng nhá hello anh em nhá chúc anh em buổi chiều uh, vui vẻ nhà đi Biva để có cho mình lõi ấy à sức sống mới và đấu sĩ chắc là đánh bộ bài cho mình là Olaf hoặc là si phèn thôi rồi hai tầm này mình nghĩ là win rồi á chắc là mình à, chuyển qua nhà khác một tí đi nhờ, để mình chuyển qua nhà anh à, anh lâm đi anh lâm thì đang có cho mình là 63 máu và win à anh lâm nha anh lâm nhá nói chung là mỗi nhà mình sẽ xem một tí anh em ạ <laughs> anh tú tính đá chắn cơm mà có đâu anh tú có đá đâu anh lâm cũng chỉ là level sáu mười tiền tính ra là svm mình thấy hai người đều gọi là zone ở sáu khá là nhiều nhá tại vì sao tại vì mình nghĩ là bên svm đang có lợi thế sau lượt đi đó là khoảng cách mười điểm thành ra là bây giờ mình nghĩ là chỉ cần gọi là đánh gọi là cầm cố hoặc là chỉ cần gọi là không để thua quá nhiều hoặc là hơn được một vài điểm thôi mình nghĩ là sẽ ok rồi nên thành ra là những bộ bài như thế này anh cường và anh lâm dồn hết cho mình ở sáu để kiếm những con tướng hai sao anh lâm có một cái xẻng nhá tính ra là bài anh lâm hai cái lõi khá là đẹp đấy khá là phù hợp cho bộ bài gọi là sát thủ olap nhưng mà gặp cho mình là anh cường thì khá là đen anh em ạ cơ bản là anh lâm cũng đang win hai rồi và gặp cho mình là đồng đội cũng đang gọi là zone rất là nhiều tiền để gọi là kiếm lại những cái win trick thành ra là bây giờ phải một người trong hai người mất trích thì nó cũng khá là dở nhưng mình à, nghĩ là bù lại thì thua một chết thì khá là ok rồi mình nghĩ là anh lâm sẽ nhặt cho mình một cái biến sát thủ cho con olap thôi tại vì khi mà hai nhà win lại ấy, hai nhà win lại mà gặp nhau thì nó hơi hơi hơi gì gì á kiểu bị thọt tiền á nhưng mà không sao mình nghĩ là tí nữa bà anh lâm lên được olap hai với cả dna hai thì mọi chuyện nó sẽ được giải quyết thôi một cái gang bốn tiền khá là ngon nhá thay vào đó cũng có một cái găng trên người con tàu witch hai tiền à thành ra là mình nghĩ anh lâm sẽ nhặt được thôi liệu bên kia có phá không bên kia phá rồi không biết là bên kia cần hay là bên kia phá nhưng mà mình thấy mất hết găng rồi thành ra là anh lâm lấy cho mình một con dna hai về cầm nước mắt cầm nước mắt à cầm nước mắt hình như là mình thấy anh lâm có một cái uh, lửa và nó xét nên cái nước mắt này mình nghĩ sẽ hướng đến tim băng thôi hello ông tú ạ hello nâu đá nhá hello thế anh nhá hello tuấn sang nhá hello đoàn đẹp tối phải thức tỉnh tú à tối phải phải mình sẽ làm một cái tim băng thôi cái là đẹp rồi có bán đi cho mình để tích tiền không nhờ bây giờ bán đi thì bán cho mình con kên à bộ bài à, sát thủ này mình nghĩ là một là đánh theo form gọi là bốn đồ long hai đánh theo form bốn đấu sĩ cũng được nếu mà tí nữa có on đấy anh em nhá có on thì nói chung là kẹp vào lấy cái lôi long á với cả bốn đấu sĩ thì giúp con olap của mình nó gọi là châu chó hơn thì mình nghĩ là bình thường thì mình hay đánh kiểu form bốn đấu sĩ hơn còn john ra được hai sao ờ, đồ long thì vẫn chơi nhá nhưng mà không tích được tiền cho mình đao này thì hơi thọt đấy mình nghĩ là nên bán con kên đi tại vì tí nữa có thể là lên bảy zone lại cũng được đừng tiếc anh em ạ tại vì con kên hai với kên một thật ra nó không thay đổi gì nhiều á mà tầm này không có tiền thì nó hơi gì gì quá nhở nhưng mà nói chung là mỗi người một kiểu chơi thôi thành ra để để xem anh lâm có bán cho mình không nhỉ thay vì là hai người đánh vội cường thách đấu và lâm luis thì ờ, ib eco tiền cho mình rồi anh em ạ hợp lý nhá hợp lý nhá thua khá là đẹp đấy tính ra là mình thấy anh lâm gặp anh cường với cả gặp ib á thành ra là win có một chết anh em ạ khá là hay khá là may mắn đấy mình nghĩ là cái này là yếu tố may mắn thôi không phải là không hẳn là hay nhưng mà may mắn đấy có con on này nhá có con on thì mình nghĩ là nên tí nữa là đánh đánh bốn đấu sĩ đi bỏ bớt hai đồ long đi là đẹp tại vì cái đồ long bốn thì nó cũng chả quan trọng lắm đâu mình nghĩ là bốn đấu sĩ tí nữa đóng đánh bằng olap ấy còn con dna e chủ yếu là gây khó chịu là được rồi tại vì nó cầm những cái đồ gọi là bổ trợ như kiểu là giáp lửa nỏ xét á tim băng á thì mình nghĩ là không cần đánh bằng đam DNA đâu thành ra là tí nữa đánh ờ, bốn đấu sĩ cũng ok cái ông vd này nhắn tin qua bếp hay facebook cá nhân chị má nhắn tin qua facebook cá nhân em tú á nearly level tám không ra rồng thì nên kẹp gì em á em tú nghĩ là nên kẹp uh, kẹp gì nhở kẹp uh, bọn uh, ngọc long ấy anh tôi, <clears throat> kẹp ngọc long nhá gặp bộ bài Dante thì con con chim kia thì khá là nhiều đam đấy nhưng mà không có số Sojin thì mình nghĩ là nó ra chia được khá là ít không biết là anh Dante này à không thật ra là anh Dante có một cái nhà máy tái chế mình không biết là tí nó có xoay bài không mình nghĩ là anh chim ba luôn tại vì cơ bản là trên ờ, trên ờ, trên sàn đấu của anh Dante thì đang có cho mình là năm con chim rồi thì chắc là tí nữa mình nghĩ là kẹp nhiều thuật sĩ cũng ok tối thiểu là bốn nhở anh em nhở còn không thì hai cũng được mình nghĩ là ổn thôi cầm đồ đam thì ờ, bù lại lượng đam cũng ok rồi không cần phải số zin đâu tất cả mình nghĩ là tầm này tối ưu được đồ gì thì tối ưu luôn á mình xem, a, ờ, sau round, gọi là, 4.1 thì anh Lâm sẽ xử lý nào rồi mình, ờ, qua nhà bên, ơ, ờ, DB xem một tí nhá anh em. Mình xem bên, a, ờ, xem anh Lâm xử lý như nào trong, a, round này đã. Không nhá, anh Lâm nên anh Lâm nên chắc chi con Olaf trong tình huống này, tại vì sao anh em ạ? Tại vì con Olaf khi mà chết đi ấy thì sẽ được tăng 5 đam. Thành ra là một cái mẹo nhỏ đó là anh em phải xếp những con tướng kia lên trên để con Olaf ở dưới một mình á, nhưng mà anh Lâm không để đến à không, nhưng mà con Olaf vẫn chết anh em ạ. Cơ bản là con Olaf này hơi yếu, nhưng mà nếu mà để chắc chiêu hơn thì anh em nên để một con olap ở dưới bàn thôi nhá để cho nó chết luôn á thì nó sẽ gọi là chắc cốp hơn uhm. một cái biến sát thủ dành cho olap bộ, bộ đồ khá là đẹp nha một cái ba tia luôn không anh lâm một cái ba tia và hướng đến cho mình một mảnh vô cực không anh lâm vội rồi anh lâm lên cấp luôn và chỉ lại còn cho mình là năm tiền nào bốn đồ long bốn sát thủ nhưng mà mình nghĩ là nên tối ưu luôn một cái ba tia đi còn cái kiếm kia sẽ tí nữa là làm một cái vô cực cho Olaf và một cái tim băng thôi đồ khá là đẹp mình nghĩ là tí nữa nếu mà, nếu mà Ronaldo được form đấu sĩ hai sao thì mình nghĩ là nên thay đi không nên là để bốn đồ long đâu còn anh Lâm đánh theo kiểu nào thì mình cùng xem nhé chắc là hết rao thôi mình xem lõi của anh Lâm là gì rồi mình chuyển qua nhà DB một chút nhá tại vì bây giờ ở dưới đang là ba nhà DB anh em ạ thành ra là hết hết nào đi mình chuyển qua nhà DB xem anh Lâm gặp cho đồng đội của mình à? tính ra là bốn rao mình qua nhà anh Lâm toàn là gặp đồng đội đấy anh em nhở gặp gặp ba người đồng đội à chắc là anh lâm vẫn quỳn á ờ, ok mình xem lõi nhá ba trang bị thì đẹp bây giờ lấy được cái lõi ba trang bị đẹp nhất còn không thì lấy được cái lõi gì nhở không mình nghĩ là ba trang bị thì à, kiểu à, bù đồ luôn thì ok tầm này khỏe luôn á tầm này kiểu hết tiền rồi nếu mà không có trích á thì nó bị nghèo lắm đấy và đó là bùm dựa hơi nguyên tố hai và nhất thống anh lâm đã sử dụng cho mình gọi đó là đổi lõi rồi thành ra là bây giờ trong ba lõi này à mình nghĩ là nên lấy dựa hơi không nếu mà lấy dựa hơi thì tí nữa kẹp cho mình bốn đấu sĩ không anh lâm là nhất thống rồi thì nhất thống thì tầm này mình thấy nó hơi ít hệ thì nó không ngon lắm đâu thì nói chung là anh lâm à, lấy rồi thì thì thì thì, thì là quyết định của anh lâm anh em ạ chắc là mình bây giờ chuyển qua nhà khác à, bên db đi mình thấy ba nhà db khá là ít máu đấy mình cùng chuyển qua nhà của supli đi Sibley khả năng đó đó là còn rất là ít máu nhá. Đây đây đây đây đây anh em ơi. Sibley đánh cho mình là bộ bài hóa hình nearly ba sao. Nhưng mà lại không có khăn à? Không có khăn thì nói chung là con nearly này rất là khó để chơi game. Nhưng mà mình nghĩ là chắc là do do kiểu không có ra mảnh á, thành ra là anh anh chàng này đã lắp luôn cho mình đó là ba ba món đồ gọi là full dam nhưng mà lại chưa có đủ cho mình gọi là không thật ra là tầm này mình nghĩ là form tanh như vậy là khá đủ rồi chẳng qua là con Nearly này không có kháng ấy, nhiều lúc nó không được chơi game thôi gặp cho mình là đối thủ là anh lâm mà anh lâm để con diana khá là trí nha con Nearly này không có khăn cảm giác nó yếu nhỉ anh em nhở với cơ bản là lõi sức sống mới của của nhà không Silly dừng lại cho mình vị trí top tám rồi vâng VT vừa qua xem thì Silly dừng lại vị trí top tám khá là buồn thôi vt à, chuyển qua nhà khác á đáng tính qua gọi là để xem dãy dụ như nào mà lại chết à vậy thì mình sẽ đến với nhà biva nhá hỏng rồi đi đến đâu người ta chết đến đấy thì chịu rồi cố lên db ơi thật ra là hai team này thì mình cổ vũ cho cả hai đấy anh em ơi không có fan à, không có gọi là fan à, nghiêng về một bên nào cả nhà biva thì đánh cho mình là bộ bài sát thủ đấu sĩ thật ra là bộ bài này là bộ bài đấu sĩ cơ còn sát thủ chỉ là con dna kẹp vào để gọi là gây khó chịu từ tim băng thôi nói chung là lõi của anh bi ba khá là đẹp đấy có cho mình là bốn đồ long liên tục là trách nhà rồi con olap này à con olap này mình nghĩ là tí nữa đẹp nhất là có thêm một cái biến sát thủ còn không thì mình nghĩ là thêm một cái đồ hồi phục đi thêm một đồ hồi phục còn nếu mà không không có đồ hồi phục ấy thì mình nghĩ là nên lắp lắp cho nó một cái ba tia nữa tại vì cơ bản là cũng có sung mới rồi cũng có một chút hồi phục rồi ừ. anh biva này có bảy con DNA à nhưng mà cũng chơi cùng với anh lâm đúng không thành ra là không biết là có lên được DNA ba không mình nghĩ là anh biva sẽ zone ở tám thôi tại vì cơ bản là năm olaf rồi bộ bài này thì bây giờ chỉ đánh bằng uh, ờ, olaf còn nếu ví dụ mà zone ra si phèn sớm thì có thể quay đầu bằng si phèn bỏ DNA đi cũng được từ thần vt à không á không á tối nay top một giới thiệu cho nhỏ cháu đang học cấp hai hả à, em em xuống xin cái anh uh, biva sẽ nhặt về cho mình món đồ gì đây một cái cung không hay là một cái nỏ xét mình nghĩ nên nên nên, nên là cung đi tại vì con olaf đang khá là thiếu đồ á vâng nỏ xét rồi quyết định của anh biva lấy nỏ xét cho dna vậy thì olaf tí nữa mình nghĩ là sẽ lấy thêm một đồ ở điều ước đồng thần gọi là ngẫu nhiên thôi Biva bắt đầu có cho mình gọn lửa win trick 4 anh em ạ. Anh Lâm cũng đang win trick nha. Anh Lâm tính ra là một người khá là thọt nhưng bù lại anh Lâm kiểu đồ đồ đạc với cả tướng á, ra khá là đẹp nên thành ra là anh Lâm mạnh. <clears throat> Miễn phí à, miễn phí gì đấy Zalo. bốn đấu sĩ tính ra là meta meta gọi là chưa thay đổi ấy thành ra là mình không biết khi nào thì nó cập nhật meta mới nhưng mà nếu mà anh em nào đang chơi meta cũ này thì mình nghĩ là anh em nên đánh xoay quanh những cái bộ bài form đấu sĩ như vậy đánh khá là dễ nhá nếu mà ra olap sớm thì anh em chốt luôn không phải lăn tăn làm gì cả còn nếu mà ví dụ mà chưa ra olap sớm á, thì anh em có thể đánh xoay quanh ờ, một là dna hai là olap ba là si phèn đấy thì những bộ bài này mình thấy khá là dễ đánh còn top cao hay không thì tùy tùy thuộc vào vào lõi với cả cách anh em gọi là đánh nhá DNA xếp khá là chuẩn rồi còn Olap bên này anh Viva thì khó khăn nha thành ra là không bị tim băng anh em ạ Olap của nhà anh Lâm cũng mới chỉ là một sao thôi anh Lâm đang eco tiền lại rồi mình nghĩ là Biva sẽ win đấy cơ bản là cơ bản là anh Biva này thì cái lõi lõi đẹp hơn á một chặt một chặt một chặt Zalo à Zalo cả em Tú ấy đấy, Gu anh Tú là cấp một à, Gu anh Tú là mấy chị gọi là lớn tuổi hơn đấy không? Mình thích mấy chị lớn tuổi hơn tại vì mấy chị ấy có kinh nghiệm về những cái chuyện mà giường chiếu anh à nhầm <tsk> những cái chuyện mà tinh tế á, thì mình thích những cái người như thế hơn ừ. si fan à si fan tầm này mình nghĩ là quay đầu thì hơi muộn anh em ạ cơ bản là có cho mình bảy dna với cả form đồ long rồi nếu mà si fan gọi là trên đường gọi là zone ra bọn là dna mà ra được si fan thì mới quay đầu thôi còn tầm này mình nghĩ là không không quay được nữa rồi u uh, mình thấy có một nhà nào đó có con, con hai tanh khá là khỏe nha nhà anh cường thách đấu cũng có con silat hai các thứ các thứ khá là trâu này vâng chỉ đảo cho mình là DNA thôi một pha đảo khá là chuẩn đến từ vị trí biva nhá nhà ib thì roll bảy còn hai mươi tiền và có cho mình là con sona hai nhưng mà hiện tại thì uh, à, svm ibi chưa có cho mình đó là một cái sojin nhưng mà mình nghĩ là bài sát thủ này sẽ thua thôi cơ bản bài sát thủ này con olaf không có cái không có không có cái biến sát thủ ấy thành ra đánh bằng DNA thì mình nghĩ là không ăn được nhà nhà ib đâu khoan đã khoan đã DNA lên chiêu được không hay cố lên anh biva ơi <clears throat> thua anh em ạ thành ra là một cái gọi là win uh, mất chuỗi win trước rao đồng thần khá là đáng tiếc dành cho biva anh em ạ và người cất trích đó là svm ibi <clears throat> giường chiếu gì đấy chết sợ đây ba xúc sắc à có thể lấy nha có thể lấy để dãy tốt nha tại vì tầm này mình nghĩ là không cần lồ đâu ba xúc sắc thì đánh bằng ba sao luôn khá là ngon ba xúc sắc tính ra là bằng một lõi kim cương rồi nên là mình nghĩ là nên cân nhắc nhá có thể lấy đấy tại vì bây giờ có anh lâm chơi chung thành ra là việc zone chay khá là khó nên mình nghĩ là nên lấy ba xúc sắc đi kiểu gì cũng ra được diana ba dãy được một tí thậm chí là nhiều khi hên thì có thể ra cho mình được con olap ba luôn còn nếu mà bây giờ lấy đồ thì chỉ lấy thêm được một đồ cho con olap thôi đấy một sự quyết quyết đoán khá là khá là tốt đến từ vị trí anh bima nha xúc sắc luôn cho mình ở rau này khá là vội rất vội nhưng mà anh ta đã ra cho mình con DNA ba và không không nên mình nghĩ là để à, anh 3 này khá là vội tại vì sao tại vì mình ờ, đoán không lầm là rao sau là một rao gọi là reset reset zone đấy thì nhiều khi ai biết đâu được rao sau nó tự ra cho mình một con DNA hay sao tự ra cho mình một con olaf thì sao đỡ phải mất một tí gọi là tỷ lệ tướng ở xúc sắc đúng không nhưng mà anh biva quyết định của mình à, đó là xúc sắc trộm trong rau quái để à, anh lâm tránh rôn trong trường hợp mà rau sau anh em ạ anh lâm đã update cho mình một con à, olap 2 và svm maybe one lên cho mình con cookie 2. vâng bây giờ là hai sát thủ bốn đấu sĩ và bốn đồ long rồi mình nghĩ là lên cấp thì kiếm được cho mình một con òn không một con òn thì thay được con uh, tam ken với cả kẹp thêm một con uh, gì nhỉ kẹp thêm một con uh, quizana nữa nhưng mà bài này đánh bằng dna 3 mà không có cho mình là không có cho mình là bốn xin với cả đồ Diana thì hơi yếu nhá mình đánh giá là bài này chưa khỏe lắm đâu á gặp cho mình à, bộ bài à, đối thủ à, là Dante anh Dante anh Dante vẫn đang là chim hai đâu mọi người ạ lại Zalo nữa lại Zalo nữa mình xem hết round này rồi mình qua nhà anh Dante xem nhá cơ bản là bài này mình nghĩ là tầm này không để mình xem đi mình xem round sau anh Bima sẽ lên cấp hay là roll đã rồi mình sẽ chuyển nhà sau Vâng, Dante và Hydro nó xuống ngưỡng máu khá là nguy hiểm nha. Quyết định là lên cấp rồi. Cho một con Quizana vào không à? Zone một cái. Không ra gì. Zone cái thứ hai. Zone không? Zone cái thứ hai. Vẫn chưa ra gì. Vâng. Quyết định của anh này mình nghĩ là đang kiếm một con òn thôi. Hoặc là kiếm một cái gì đó không, zone không ra gì rồi. Thành ra là bây giờ mình sẽ chuyển qua nhà anh Dante à, đi. Để cùng xem anh Dante dãy như nào nhá. Anh Dante đang có số máu khá là thấp đây anh Dante đánh cho mình bộ bài đó là chim chim phượng hoàng lửa chim băng cái nhầm nhầm nhầm chim băng chim băng giá thì có cho mình đó là bảy con chim đúng không ta ở ờ, bảy con chim và con Shioju đang gọi là hai con là mình nghĩ là lên được con Shioju hai là đủ tanh đấy con chim này nó chỉ cần sống lâu thôi tại vì hai quyền trượng thì mình nghĩ là sống càng lâu chiêu nó càng đau anh em ạ nhưng mà không Shioju một thì không đủ tanh rồi chỉ còn lại cho mình là mười lăm máu à khá là nguy hiểm nhá ba người gọi là DB đang ở dưới à và SBM đang có lợi thế khá là lớn nhá để mình xem uh, ờ, DB trận này sẽ dãy như nào đây dồn hết tiền rồi không ra gì anh em ạ bây giờ mình nghĩ là nên tập trung xếp bài đi gặp cho mình đó là dấu của SVM Lâm Luis và S và DB hai Ron à thành ra là mình nghĩ là nên check hai nhà đấy thôi anh hai Ron có thể không check cũng được nhưng mà nên gọi là xếp nhà anh Lâm Luis đi tại vì bây giờ mình thắng hay là đồng đội mình thắng thì cũng đều có máu thôi vâng kéo con ra xua xuống để gọi là cho sát thủ đơn và tim băng nhưng mà gặp cho mình nhà anh hai rôn nào anh hai rôn thì đánh cho mình bộ bài đó là một hai ba sáu huyễn long mình không biết là huyễn long này là huyễn long gì đây wow một con đi ra vu cầm lễ hội khá là mạnh nha mình thì nói chung là nghe trong truyền thuyết con đi ra vu này khá là mạnh nhưng mà lần đầu tiên mới được chứng thấy anh em ạ chứng kiến chứ nhầm chứng thấy là cái gì đấy chứng kiến anh em ạ zalo nhiều vậy má còn lại cho mình bốn máu nhá còn lại bốn máu thì để xem gọi là đi chợ sẽ nhặt được gì đây một cái máy chiếu không có một cái vô cực và một con bi ke khá là ngon dành cho những người đánh sát thủ nhá mình nghĩ là nên lấy nhá. ui chim băng à có một con chim băng nè hợp lý hai lô nhặt về cho mình đó là cái máy chiếu rồi biva thì nhặt cái vô cực mình nghĩ là lấy vô cực cho con diana ba thôi nhở anh cường chỉ còn lại cho mình là mười ba máu thành ra là bây giờ chắc chắn svm sẽ có cho mình gọi là vị trí top hai top ba rồi còn top một thì chưa biết thôi mình không biết là bên db có ai gọi là đủ bài để dãy lên top một không tại vì cái ngưỡng máu này thì mình nghĩ là db trước sau thì cũng gặp nhau và tự đẩy nhau chết á thành ra là mình nghĩ là fm sẽ có top hai top ba thôi tại vì ngưỡng máu khá là ít á tầm này đấm tầm hai ba con là đi rồi anh em ạ ly xin băng à không tôi không không không lên cho mình là con con con chim ba rồi tám con chim rồi tôi chỉ có facebook á cho cái link cái à facebook em tú là vt á zalo nhiều ấy nhờ hai hai hai hai ui thì anh em nào đang xem ở trên like cho mình xin một like nha cảm ơn anh em nhiều mỗi một like là thêm một động lực cho vt caster cái giải này đấy mặc dù là mình không không gọi là chuyên môn lắm nhưng mà mình sẽ gọi là cố gắng cháy hết mình với anh em trong buổi chiều ngày hôm nay nha để tối nay đánh cho nó bay luôn gặp cho mình bộ bài đó là svm maybe one anh em ạ con cookie hai kia cầm đồ khá là kinh và có cho mình là chiến lợi phẩm nhá mình chưa biết cách nào để giết ra con rồng này đây vâng anh Dante sẽ dừng lại ở vị trí top bảy thôi và đồng thời hai Ron và Biva đều thua anh em ạ. Hai Ron và Biva đều thua. Tức là ba người sẽ out top à? Khá là khó cho DB trận đấu. Khá là khó cho DB trong trận đấu khởi đầu rồi nha. Dừng lại vị trí top 7 và hai Ron dừng lại ở vị trí top 6, trong khi đó anh Cường Hách đấu cũng là một người gọi là nằm xuống nhưng mà dừng lại ở vị trí top 5. Chỉ còn lại mỗi nhà chơi Biva, thành ra là mình xem nốt Biva đi bài biva mình nghĩ là ờ, anh biva cũng không dễ được nhiều đâu cơ bản là anh biva anh biva gì nhở anh biva cũng ờ, cũng cũng cũng đánh bộ bài không gọi là tín lắm á thành ra mình nghĩ là <tsk> dãy được ít đấy nhưng mà gặp cho mình là bộ bài của nhà anh lâm mà thành ra là mình nghĩ là rau này sẽ là một rau dãy được thôi sẽ là một rau dãy được <clears throat> silly boy đúng chứa lần là có đâu có đâu gặp nhà này mình nghĩ là ăn được đấy sẽ dãy được một rau đấy nhưng mà không biết là có dãy lên nổi top ba top hai hay là vị trí top một hay không top một thì mình nghĩ là khó tại vì cơ bản bài này con olap của mình thứ nhất là chưa có đủ đồ thứ hai là nó không có biến sát thủ ấy từ từ nhá gặp nhà anh lâm mà còn thua nữa thì thôi xong rồi dừng lại ở mình ở vị trí top bốn rồi khá là đáng tiếc cho db và xin chia buồn svm có cho mình đó là top một top hai top ba và top năm mà top 1, top 2, top 3 tức là 25 điểm. 25 điểm và top 5 tức là 4 điểm, tức là 29 điểm. Khoảng cách ở trận đấu lượt về đầu tiên là 29 và 13, 29 và 12. Tức là hơn 17 điểm anh em ạ. Hơn 17 điểm là một khoảng cách khá là to lớn nha. Tức là bây giờ SVM đang có lợi thế ở lượt đi là 10 điểm và bây giờ là 17 điểm nữa là 27 điểm không biết có một cách nào một phép màu nào đó cho gọi là DB để lật được trong ờ, ba uh, trận còn lại không? Tại vì mình thấy đánh giải team á khi mà gọi là cách biệt gọi là trên khoảng tầm 20 điểm á, bắt đầu kiểu uh, các team đều đánh vội ấy để giữ cho mình gọi là lượng máu ổn định để gọi là vào top thôi. Thậm chí là không cần top một top hai chỉ cần gọi cho mình là vị trí top ba top bốn top năm thôi là đủ điểm gọi là cân bằng rồi, thành ra là bây giờ mình là DB phải đánh gọi là onin đấy, đánh quả onin đấy, phải đánh kiểu gọi là đánh những cái bài gọi là comeback thật là mạnh để có cho mình vị trí top một top hai ba đi may ra còn gỡ được anh em ạ và bên DB bây giờ không ai để để bị top tám nữa nếu mà top tám là mình nghĩ là đi đấy tối thiểu phải là top sáu trở lên đấy thì không biết là db có làm được không mình cùng uh, chờ đón qua trận đấu thứ hai nha he he được chưa được chưa được chưa cái tờ vì gì giờ bật cái kia lên là được à anh hải ok để mình xem qua bảng điểm một tí nha nói chung là mình đoán điểm được rồi đấy chẳng qua là mình xem cho anh em gọi là xem cho anh em à, ấy nhá cho anh em gọi là thấy luôn ơ từ từ nhá loát lại vừa à. trận một này Instead, Calista forever and we still are together. Uh, sao anh? Chưa, nó còn chưa chạy lên nữa cơ. Nó còn đang lag nữa cơ. Nó không ra, anh lừa em à? SVM DB1 hay là SVM1? Hình như là nãy anh chỉnh SVM1 hay sao á? Đây à? Ok. Vâng, đây là điểm số của game đấu đầu tiên anh em ạ. SVM 29 điểm và DB 12 điểm như sự tính toán của mình khá là nhanh một gọi là thiên tài toán học VTT tính điểm khá là nhanh ông trùm tính toán <clears throat> mình nghĩ là game 2 này bên ờ, DB phải có một cái sự đột biến hơn nhá nếu mà muốn gọi là giành ờ, quyền đi tiếp ở trong ờ, trong gọi là ba trận còn lại thì mình nghĩ là DB trận này phải gọi là đánh kiểu hết sức á không phải hết sức mà phải đánh có một cái gì đó đột biến hơn đi ít nhất là phải có người top một top hai đã còn lại thì những vị trí còn lại mình nghĩ là nên gọi là có cho mình vị trí top sáu trở lên đấy né top bảy top tám ra thì mới gọi là có cửa sáng đi vào vòng chung kết được còn không thì hơi khó đấy ok <clears throat> vd có thể giải thích hai từ giường chiếu không á xài giường chiếu trong lúc này được em tú đang cắt tơ mà giường chiếu là để buổi đêm anh em ạ giường chiếu chất cơm đấy giường là giường chiếu là chiếu giường chiếu là giường chiếu không thật ra giường là giường còn chiếu là con cuốn chiếu con cuốn chiếu ừ, chả có gì cả chúc anh chị gf tối nay mỗi người ôm về cho mình một top một nha cảm ơn dada nhiều anh thay mặt à, các anh chị ờ, gf cảm ơn dada nói chung là team mình hiện tại đang thua team ờ, ngoài luồng đi thì team mình đang hiện tại đang thua team của chị nắng anh trung và la anh một tay là mười tám điểm thành ra tối nay à, team mình sẽ cố gắng hết sức nhá cố gắng cố gắng cố gắng cố gắng nhá lời thì thầm của đá sao lại lời thì thầm của đá không? vâng trận đấu thứ hai đã được bắt đầu rồi thì uh, mình muốn cổ vũ nhà mình muốn cổ vũ bên đội DB đi cơ bản là bên bên BD đang thua thua thua hơi sâu một tí thành ra là mình sẽ coi nhà DB trước nhá mình muốn ủng hộ bên DB một tí anh em ạ kiểu nó cân cân lại coi cho nó hay chứ bây giờ một một bên thì nó ấy quá coi bên DB trước nha thì uh, thì uh, nhà DB nào đây nhà anh Dante trước anh em ạ xem nhà anh Dante trước đi anh Dante lấy cho mình về được một con một cái cung trên người con Vladimir <clears throat> em tú dạo này hơi nhăm chỉ thua mỗi ông so béo à ok em cảm ơn anh tôi nhiều ai được top một tối nay cộng một người ủng hộ à, à ok đa đa ơi khởi đầu trên người ờ, là một cái cung trên con vla để mình xem anh à, anh à, Dante này đến đến rao à, đến vài rao đầu đi mình xem đến rao thuận lõi nhất xong rồi mình sẽ chuyển qua nhà anh DB khác hello thú chăm chỉ hello anh Hạ Văn Thiên nhá tối mấy giờ đánh anh tú á tối nay là tầm 19 giờ 30 là team gf đánh nhá mọi người có cho mình là hai con uh, Heimeringer và có cho mình một cái cung và một cái găng à mình nghĩ là đồ này thì nên gọi là đánh đam thì nó sẽ hợp lý hơn nhưng mà tướng thì lại ra hai cho hai con pháp sư cơ nên là thành ra là đợi đợi xem anh em ạ đợi những mảnh đồ tiếp theo và những con tướng tiếp theo thôi con Hammer này hình như là bản sau nó được búp một tí đó là giảm năng lượng xuống anh em ạ thành ra nó sẽ cc nhiều đấy một cái thắng phép à nếu mà là mình thì mình sẽ hướng đến ngay một cái ba tia và một cái vô cực rồi thì anh em biết con nào cầm ba tia vô cực ở bản này mạnh rồi đấy thành ra là <laughs> nếu mà rau này mà ra được cái con đấy nhá thì anh ờ, Dante là mình sẽ là top cao thôi bắt cho mình một con uh, à, Skekder và một con uh, gọi là Tamken thần tài có một người đã lắp cho mình cái nỏ xét trên người con Leona hai sao rồi khá là vội không biết là ai đây cộng một người ủng hộ nữa nếu ai top một nhiều nhiều nhất à ok nhá duy vũ ơi tú bị lây bệnh rung rung của cường à? <laughs> cơ bản là ngồi không ấy anh em ạ ngồi không thì nó rung rung cho nó hay hay tí vâng một nico và một con tờ wick mình nghĩ là hướng đồ này và hướng tướng phải đợi đợi đợi cái lõi đã anh em ạ tam hợp hai huy hiệu đế chế và số hai ma thuật à nếu mà là lấy cái lõi một và hai thì có khả năng là chốt bài khá là cao nhưng mà lõi hai thì có thể mở bằng những con tướng ba tiền khác nhau nhưng mà mình nghĩ là không nên lấy lõi hai tại vì tầm này chưa có con tướng nào ba tiền trên bàn cả thì uh, sự lựa chọn của anh Dante sẽ là gì đây chắc là đang gọi là côn tim để gọi là đợi những cái lõi số hai ma thuật rồi một cái lõi có khả năng giúp mình đánh win và giữ máu khá là tốt tam ken hai và nearly hai có khả năng mình đang tính bảo là có khả năng nearly được nha trên cái lượng đồ này thì đánh nearly được nhưng mà anh Dante đã úp cấp rồi cho mình một con tàu quick vào để kích bang hội tăng cho cả team 10% tốc độ đánh và một con nearly hai vào đép thôi đấy nói chung là đánh team thì mình nghĩ là nên đợi như vậy nè để xem gọi gọi là rao tiếp theo gặp nhà ai thì lắp đồ nó sẽ hợp lý hơn nhưng mà hồi nãy anh cường gọi là lắp đồ trong rau quái luôn thành ra là hơi vội <clears throat> hơi vội một xíu đùi anh dung bao nhiêu h hz mẹ à, anh tú nghĩ sao về gm hai á gf 2 á gf 2 bbe thì pro đấy còn khi mà về việt nam á chết hết rồi anh em ạ đấy là mới chỉ gọi là qua bản bản bản test của gấp soi nhá khi mà gọi là qua được bản gọi là test của gấp soi rồi đến vt nó còn khó hơn gấp mười lần á nhưng bây giờ chưa vượt qua được bản test của gấp soi thì sao mà vào gấp một được mấy ông gấp hai vt là kiểu bản nâng cao á kiểu về phần kỹ năng ấy còn gấp soi thì gọi là phần gọi là cơ bản thôi thì nói chung là còn chưa qua được gấp soi thì vt nghĩ hơi khó đấy gặp cho mình là nè db 2 rôn thì không lắp đồ rồi một lu ờ, một lu hai một lu một chết khá là đẹp nha khá là đẹp luôn anh em ạ tại vì hai nhà đều là đồng đội của nhau thành ra là mình nghĩ là ai thắng cũng được thôi có cho mình đó là hai con tam ken tiếp theo và có cho mình con chít nè một con cắp vào không nếu mà là một con cắp thì có thể tích cho mình được ờ, mười tiền luôn nếu mà là bán đi đi thì lựa chọn của anh Dante sẽ là gì đây không tích tiền và để cho mình là những con gọi là mạnh nhất ở trên bàn nói chung là nếu mà thay cóc vào thì mình nghĩ là bài nó sẽ yếu hơn nhưng mà bù lại thì anh em sẽ tích được 10 tức 10 tiền nhá tại vì bán đi nearly với cả con chuột là 5 tiền rồi đấy thì mình nghĩ là như vậy thì bán đi là sẽ tích được tiền này còn anh Dante sẽ xử lý như nào đây không biết là có tích cho mình 10 tiền không chắc là có thôi mình nghĩ là có Nico thì cứ tích 10 tiền đi về sau đánh bằng Nico cũng khá là ngon vâng đang suy nghĩ bên kia là một anh gọi là db siuli bộ bài full một sao nhưng mà vẫn úp cho mình level năm mà phong cách đánh khá là giống gf so nha toàn một sao nhưng vẫn vẫn úp năm nha có khả năng đép đép thêm con ấy được không ok rồi anh em ơi khá là đẹp nhá nốt nốt hợp lý thu hai chết nè hợp lý nhá kháng hiệu ứng cuồng đao nearly đúng bài luôn ừ, nhưng mà anh đan tây không chơi mọi người ạ không tích tiền à không tích tiền cho mình đó là đến từ vị trí của anh đan tê mình sẽ xem xong ba đau đầu rồi mình chuyển qua nhà khác nhé vâng có cho mình là một con zinix chắc là zinix sẽ sai vào vị trí của sena thôi để kích cho mình gọi là hai lễ hội mình nghĩ là nếu mà đi lên bằng form pháo như vậy thì nó có khả năng ờ, gọi là đi theo hai đường một là cookie hai là hai là seiya thì là đẹp nhất tại vì cái lượng đồ trên ờ, người anh dante bây giờ đang có là những bộ ờ, mảnh đồ uh, mảnh đồ gọi là đồ công anh em ạ thành ra là mình nghĩ là nên nên công theo vật lý nhá thì mình nghĩ là nên đánh theo Seiya hoặc là cookie thì có mình một cái kháng rồi mình nghĩ là bây giờ anh à, Dante sẽ nhặt cho mình một cái gậy thôi để xem gọi là dự đoán của mình nó sẽ có đúng không nhé cùng xem gọi là dự dự đoán của mình nó có nó có đúng không gặp cho mình là anh Lâm Louis với bộ bài gọi là năm chết và có cho mình là hai con hai sao và có có một cái lõi gọi là phước lành nha lõi phước lành đánh vào lết khá là ngon đấy thành ra trận này mình thấy bên kia khởi đầu anh lâm khá là tốt nè không đép được chết nào và nhận lại cho mình một trận thua ba còn lại cho mình là tám mươi bốn máu khá là nhiều anh em ạ thường thường mình lưu ba là còn tầm bảy mấy máu ờ nhưng mà đây là do anh Dante bỏ những con tướng mạnh nhất vào đép không có eco tiền còn nếu nếu là mình thì mình eco tiền cơ sẽ nhặt gì đây có trên uh, bàn là một con silat từ từ em chưa kịp thấy đồ nữa anh Dante có một con silat cầm kiếm và một con elite cầm cung hai con ba tiền và một con lulu cầm nước mắt à anh dante sẽ nhặt gì nhặt một cái găng để lấy lấy găng của nhà svm maybe one à thôi chắc là mình chuyển qua nhà khác một tí nha anh em mình nghĩ là anh Dante sẽ đánh chậm lại thôi thành ra là mình nghĩ là mình nên qua qua qua nhà khác một tí đi qua nhà anh uh... qua nhà anh Biva đi anh biva thì nói chung là mùa trước cũng là một à, người à, top thách đấu khá là cao top hai top ba anh em ạ <clears throat> top hai top ba top hai top ba để xem à, mùa này anh Dante sẽ đánh như nào. À quên anh Biva sẽ đánh như nào nhá. Có trên uh, một con AC 2 sao nhưng mà có lên không? Đang lu ba thì mình nghĩ là đánh đo đấy, lên rồi. Ừ, bán đi thì tích cho mình được là 20 tiền. Quyết định của anh Biva là lên cấp và cho mình uh, cho thêm một con set vào à cho thêm một con Quizana mà lại không kích có lôi long mà gặp cho mình nhà SVM SVMIB SVMIB thì đang đánh uh, Luchik anh em ạ lắp luôn một cái ba tia và cái hai kiếm mà đồ này thì mình nghĩ là đánh đến mình nghĩ là đánh ờ, một là xe da hai đánh tàu quýt ba luôn thì không biết là anh ờ, b ba này sẽ đánh gì Biva mùa này tại nhất team mà không hẳn anh em ạ, vào giải nó thế này thế kia à. Với cả mình nghĩ là đánh team á thì có người phải hy sinh, có người phải à, phải phải nhường đồ, có người phải phá với cả có người ra thế xấu á, phải đánh lu khổ lắm anh em ơi. Thành ra là mình nghĩ là để mà đánh giá đánh giá đánh giá kỹ năng cá nhân á thì mình nghĩ là nên nên nên gọi là đánh đơn thì nó sẽ gọi là rõ hơn còn đánh team thì mình nghĩ là team thua thì là do cả team thôi còn còn nhiều lúc thì ờ, đánh một một hai người đánh lỗi thì có thể nhận ra ngay nhưng mà mình nghĩ là thường thường đánh đánh team thua thì do cả team có thể là chưa tốt hoặc là gì đó có một con xây ra khá là sớm nha thành ra là mình nghĩ là sẽ đi theo hướng xây ra đi là hợp lý hơn đang đép cho mình bộ bài đó là ba chiến binh rồng và ba xạ thủ à vẫn để cho mình một con chuột tại vì cơ bản là tầm này đang đánh bằng ờ, đang đánh bằng ac và con ac có trên mình ờ, có có trang bị cho mình là một cái ấn băng hội thành ra là để con chuột lại thì khá là hợp lý rồi nhưng mà 10 tiền đao này nói chung là cũng hơi ít cơ bản là ra con xe ra phải ôm thôi anh em ạ không ôm xe ra là không được svm maybe chỉ còn là quên s maybe với cả ib ấy, nghe nó giống nhau quá nhở ib chỉ còn lại cho mình 67 máu win 2 rồi anh Dante level năm ba mươi tiền một Nico mình nghĩ là ổn đấy sáu mươi sáu máu mình nghĩ là ổn ổn áp anh em ạ VD là người hay hy sinh đúng không ạ? tất nhiên rồi anh không nói chứ mình nghĩ là tùy trận anh em ạ có trận mình cũng ích kỷ có trận mình cũng hy sinh đấy thành ra là nhiều trận mình cũng đánh lỗi lắm vẫn đang ôm cho mình một con chitana để làm gì đây không biết là không biết là có ý định gì chắc là chỉ chỉ đơn giản là đang thừa tiền thì bắt lại cho mình con chitana thôi chứ còn form này chắc chắn là không xoay qua chít được rồi hoặc là bắt lại để bên uh, ờ, svm khó khó lên được hai sao tầm này thì mình không biết là bên svm có ai đép bằng pháo không một cái gậy nữa à? một cái gậy thì có thể hướng đến cuồng đao hoặc là sorry hoặc quỷ thư mình nghĩ là cuồng đao thì sẽ là đẹp hơn một con ta lông và một ít tiền là con ta lông mình nghĩ là nên để lại nha nên để lại không con ta lông thì nó có bang hộ ấy anh em ạ thành ra để lại được mặc dù là biết hơi thọt tiền một tí nhưng mà tầm này mình sẽ gọi là ổn áp luôn không biết là có ổn áp hay không nhưng mà lên cấp thì có thể kẹp pantalon vào được ừ, đây là cho mình con set hai là thêm một chút gọi là thêm một chút tỷ lệ gọi là tanh rồi kẹp cho mình đó là bốn gui bốn gui tầm này con ac siêu khỏe nhá con ac nói chung là kẹp cái ấn hệ gui ấy thì được tăng tăng thêm phần trăm hồi máu toàn phần anh em ạ thành ra mình thấy cái cái gui này à, với cả con ac tầm này hai sao cầm đồ như vậy á mình nghĩ là sẽ đép được lên tám đấy còn đép lên tám còn bao nhiêu máu thì mình chưa rõ tại vì đang tăng một con set hai không có đồ á mình thấy nó hơi hơi mỏng manh em ạ nếu mà là một con leona hai thì mình nghĩ là nó sẽ uy tín hơn gặp cho mình là bộ bài đó là anh cường thích đấu có cho mình một con rồng vàng và mảnh đồ kim long trận này đưa lại đó là một cái ấn nhân bản anh em ạ nhưng mà lắp cái ấn nhân bản cho con rồng vàng khá là sớm nha may là nhà may là nhà anh biva mạnh đấy nhà anh biva mà yếu thì con rồng này không chết được thì sao mình nghĩ là nên gọi là đánh kỹ hơn thì để để dành và lắp cho mình ờ, con ở dưới đi thì nó sẽ đẹp hơn để mình xem anh biva ờ, này ra lõi gì rồi mình ờ, cùng chuyển qua nhà khác một tí nhé hi hi xảy ra một ngon hơn ac 2 à mình nghĩ là ac 2 tầm này ngon hơn với cơ bản là ac 2 tầm này nó kích ngọc cho mình á thì ngọc tầm này là cái cái tanh chính của mình á nó vừa hồi phục với cả tăng một chút tốc độ đánh á con xảy ra tầm này chiếu cuồng đao á mình nghĩ là không ngon lắm đâu anh em ạ một một ấn xạ tiến khá là ngon nè nhưng mà mình nghĩ là lấy cho mình thăng hoa à thăng hoa cũng được các bạn, thăng hoa là một lõi bạc à, bản meta này khá là gần được người ưa chuộng ấy tại vì à, mình thấy đánh đánh kiểu đánh trì trì á nên khá là hay quyết định thay đổi à nếu mà thay đổi thì mình nghĩ là hơi thiếu tanh một tí đấy còn sự lựa chọn của anh à, biva sẽ là gì đây chắc là vẫn giữ thôi thì mình cùng chuyển qua nhà db thứ ba đó là nhà silly boy <clears throat> silly boy thì trận trước đánh cho mình bộ bài đó là hóa hình và mang về một cái tốt tám ờ trận này sẽ là đánh bài gì đây thằng hoa sao update thành lõi vàng á thành lõi vàng á thành lõi vàng mình nghĩ là phế đấy kiểu không ngon lắm bình thường tại vì lõi bạc thì cơ bản là mình thấy nó ngon tại vì đánh đánh toàn là trên 15 giây nhưng mà biva đép cho mình bộ bài đó là zone nguyễn long và một con zone hai cầm đồ như vậy à mình nghĩ là đồ này thì hướng đánh hướng đánh đẹp nhất thì chắc là chắc là Seiya thì không biết là anh Biva à, anh ờ, Silibor này đánh thì mình nghĩ là đánh xây Seiya đấy bộ bài đang có form ổn định rồi anh em ạ u một cái xem một cái sức sống mới khá là ngon nha anh lâm luis lõi đẹp nhở có một cái ờ, gì nhở có một cái ờ, phước lành đánh về lết này có một cái giáp tự chế đép tầm này nữa kiểu lõi nó nó ủng hộ á vâng một cái thất bại gọi là dành cho cd boy rồi ba mươi sáu tiền một uh, mức tiền mình nghĩ là ổn thôi chứ không thực sự là nhiều tầm này mình nghĩ là tầm bốn mấy thì vẫn nhiều có cho mình một con xây ra rồi nha hai nhà hai nhà bên gọi là db có cho mình hai con xây ra sớm khá là thuận lợi thì không biết là trận này liệu db có dành cho mình những cái con số à quên những cái top cao hơn hay không bỏ cho mình con ai chốc ư bò e chốc thì thay gì vào đây hai chuột à hơi tù nhỉ anh em ạ cảm giác bên db này khởi đầu tanh à, khởi đầu đam khá là nhiều nhưng mà tanh thì là không có anh em ạ kiểu tanh nó chỉ là những con tướng gọi là một hai sao một hai tiền á mà lại còn không có đồ cơ nên là nó hơi yếu nhà anh cường đó là tích cho mình được hai số từ kim long rồi nhá lần này lắp cho mình cái đồ đấy vào con rồng mà đấy anh em thấy không mình bảo lắp đồ sớm quá nó cũng không hiệu quả ui nhưng mà vẫn chết anh em ạ hợp lý ờ à, lỗi mình ok lu hai khá là đẹp và chỉ thua cho mình là một chết trước nhà anh cường thách đấu thôi để xem vòng đi chợ này à, mọi người sẽ nhặt gì nhé có một con xây ra cầm nước mắt khá là ngon nên gọi là nhường cho silly boy đi tại vì silly boy thì có thể đẩy con à, con xây ra đấy ra được nhưng mà không ib tính lấy phá thì anh à, biva lấy rồi siliboy chắc là nhặt về cho mình đối thủ thôi một cái đai máu à một con hecarim gồng cung được ngừa được anh lâm luis nhặt về biva và và siliboy đánh xây ra chung nha thành ra là tí nữa không biết là Zone ra hai sao được không đồ kim long tháo được mà anh ừ, nói chung là tháo được vâng một cái cung nữa à một cái thông đạo luôn à đã có thêm một chút tanh rồi lên cấp ở round chấm năm và có cho mình ba mươi tiền rôn mình cùng xem anh chàng này sẽ rôn gì nhá đang rôn rồi ta cho mình thêm một con xây ra một con tổng quýt hai để update sen kìa bắt không ok nên tích tiền lại đi mình nghĩ là nên eco lại một tí đi không nên gọi là cạn quá nhiều quả đấy nếu mà gọi là tinh tinh tinh tế hơn thì có thể là thay con uh, thay con Bram, thay con Leona và một con uh, một con Lilia thay cho con Sen thì nó vừa kích gọi là kỵ sĩ vừa kích đồ long luôn thì nó tanh sẽ trâu hơn nhưng mà mình nghĩ là do một phần cũng là tâm lý đánh giải nên thành ra là thay tướng nó chưa được gọi là mượt lắm trong vòng một round anh em ạ nếu mà là mắc binh hơn thì mình nghĩ là thay con Bram với cả con uh, con uh, Lilia thay cho con Leona với con Sen đi là vừa kích cho mình đó là hộ pháp đồ long và vừa kích cho mình là kỵ sĩ cho con heo nó trâu luôn đấy thì những cái nhỏ nhỏ như vậy phải người ở ngoài coi nhìn mới được anh em ạ còn vào giải khó lắm mình là một người đánh giải mà thành ra là mình hiểu cái tâm lý anh em ạ vẫn dôn rồi dôn gì đây dôn dù một con xây ra hai hay là dôn thêm tanh đây mình nghĩ là nên gọi là thay thay thay tướng đi đấu sĩ các thứ kìa bỏ con đấy là không quizana không quizana ok hợp lý rồi nhá mình nghĩ là nên ego lại một tí được rồi tại vì có cho mình là hai ngựa với cả hecarim rồi á nên xếp bài đi tập trung xếp bài hơn một tí bo lại rồi. Bo như vậy thì nói chung là mình nghĩ là cũng, cũng cũng cũng được. Chẳng qua là nhìn nó hơi hơi tù túng anh em ạ. Gặp cho mình bộ bài đó là sát thủ nhưng mà chỉ là mới là Diana một sao thôi, thành ra là mình nghĩ là nhà anh chàng, à, này sẽ giành được một chiến thắng đấy. Nếu mà là DNA hai thì câu chuyện nó sẽ khác anh em ạ, nhưng mà DNA một thì mình nghĩ là giành chiến thắng cho nhà Sillybon thôi. Còn Olaf kia có cho mình là Phước Lành và cầm một cái cuồng đao khá là chiến nha, nhưng mà nó hơi tù anh em ạ một rút chiến thắng cho mình ba chết trước nhà gọi là svm maybe one anh em ạ để mình xem giao đồ này sẽ trả cho anh chàng à, silibon này những mảnh đồ gì rồi mình sẽ quay là khác nhé mình nghĩ là nên trả đồ tanh cho anh chàng này đi giáp hay là đai máu gì đi thì đẹp hơn được chưa giáp hoặc là đai máu thì đẹp mv đi nay lại két này mv đi nay két à, thay anh xì lai với anh cường một buổi anh duy ơi tại vì anh, anh cường thì để để sức két cho buổi tối còn anh xì lai thì à, mới lên từ quê sáng nay nên là hơi mệt anh xì lai nghỉ ngơi một tí nên thành ra là tú phải ra tay sáng giờ toàn gặp gấu ác vãi à meta sau là meta của gấu đấy còn meta này thì mình ờ, mình thấy con gấu cũng mạnh nhưng mà bình thường kiểu nó không mạnh lắm gọi là chơi được thôi sen hai nè nên bán cho mình gọi là mấy con kia không bán cho mình quy dân a không không bán rồi anh em ạ vẫn đang tích tiền à lên rồi cho mình con leona hai một update khá là quan trọng nha nên bán một con quy dân a không không ra cho mình mảnh đồ nào thì hơi tù nhở anh em nhở hơi tù đấy nhà biva đã lên cho mình con xây ra hai rồi thành ra là bây giờ ta lông hai luôn ui mình cùng xem nhà nhà biva một tí đi anh em nhở cơ bản là lên được hai con hai sao đấy mình xem nhà biva đi anh chàng biva này lên cho mình đó là hai con hai sao và có cho mình một con rồng vàng mười à quên đồng đỏ mười tiền à đây có thể là một, một bài có thể bách nha nhưng mà không anh chàng biva này quyết quyết định gọi là đép cho mình à quên quyết định dùng cho mình gọi là form tướng gọi là bốn gai rồi không dùng con rồng đỏ anh em ạ đây là một bộ bài mình thấy khá là được sử dụng gần đây khá là nhiều nhá khi kẹp cho mình những con cc khá là cứng như kiểu con on ủng này uh, ờ, hecarim này con heo thì nói chung là kích vui các thứ thôi tại vì cơ bản là tại sao anh em ạ tại vì đánh bằng à, đánh bằng gì nhở đánh bằng bang hội con xây ra thành ra là mình nghĩ là kẹp nhiều bang hội cũng là một sự lựa chọn gọi là hợp lý thôi nhưng mà vẫn ôm cho mình con rồng mười tiền rồi mình nghĩ là lên cấp thì có thể kẹp được còn tầm này kẹp vào thì nó rất là ít chết á thì con rồng này nó chỉ gọi là một con cc thôi không gọi là một con tanh cứng anh em ạ uhm. khai sáng không ngon lắm tại vì cuồng long thì mình nghĩ là khai sáng không ngon chắc chắn là bỏ rồi mình nghĩ là nên lấy xẻng thôi tầm này đổi tướng thì cũng chả làm gì cả tại vì có cho mình là hai vị tướng gọi là hai vị tướng chủ lực hai sao rồi anh chàng biva này có cho mình một cái áo choàng trên người con xe nên chắc nên khá là khá là chắc cốp nha mình nghĩ là đẹp nhất thì đi chợ nhặt được một cái xẻng nữa thì kèo con đồng này là hợp lý luôn mình nghĩ là như này không ngon đâu nên gọi là cân nhắc đi hợp lý tại vì thứ nhất là hai xe với cả thêm thêm tanh con kia thì nó ok hơn đấy tầm này bỏ con đồng vào thì nó chỉ cc được một cái nhưng lại không có tanh anh em ạ trừ khi trường hợp anh em gọi là hekarim hai on hai sen hai thì có có thể gọi là nghĩ đến việc gọi là thay đồng vào nhưng mà tầm này toàn là một sao mình nghĩ thay đồng vào kiểu nó bị yếu hẳn á thì sự lựa chọn à, của anh biva đó là thay lại như đầu rồi đang gọi là đảo cho mình những con tướng cơ bản thôi mình nghĩ là sẽ đảo xây ra qua vị trí chuột thôi đấy nói chung là những người chơi thách đấu thì mình nghĩ có thể gọi là đoán được những cái thao tác thao tác gọi là quen thuộc của họ bên nhà svm thì hình như mình nhớ là có hai nhà đánh xét thủ anh em ạ đây là nhà ib với cả nãy nhà maybe one mình thấy cũng cũng đánh còn xảy ra này cầm áo choàng thì nói chung là không sợ con DNA lắm nó chỉ sợ cho mình con talon thôi nhưng mà talon bên kia bay bay bay gà đó anh em ạ hợp lý một chiến thắng dành cho biva hai chết ta lông cầm nó xét với cả ba tia mình nghĩ là tí nữa đồ xấu quá thì có thể đập được ba tia thì xài được nhưng mà nó xét mình nghĩ là không ngon lắm nhở hmm. hello anh này hello catút nhá mobi cập nhật rồi mà vậy hả nói chung là server việt thì chưa chưa cập nhật á server bc ấy, thì chưa cập nhật đang ướm cho mình rồi lên cấp luôn mà kẹp cho mình một con rồng mà hơi vội hơi vội thì mình xem đao này biva có trận giành chiến thắng không nhá tại vì sao tại vì bây giờ kể cả lên cấp kẹp cho mình một con rồng gọi là mười tiền vào thì cũng chỉ gọi là thắng được một hai round nữa mà bây giờ thắng một hai round thì ờ chấp nhận đường là có tiền đi sau ra đồng thần thì có được tầm ba mươi tiền roll đi ví dụ bây giờ thua thì sao thua thì tí nữa vừa thứ nhất là nghèo thứ hai là không có tiền roll bọn on ủng với cả hecarim hai sao thì chắc chắn là đi nên thành ra là mình sẽ xem xem uh, gọi là quyết định của anh biva đúng không chắc là gặp nhà anh lâm ờ, có vẻ là hơi yếu nên thành ra là win rồi hợp lý tốt nhưng mà nếu mà nếu mà lên cấp như vậy ấy, thì mình nghĩ là nên nên nên nên kiểu chó đỏ ấy. tướng tự ra hai sao thì ok còn không thì hơi ít tiền anh em ạ hơi ít tiền một tí để mình xem anh chàng biva này nhặt đồ gì ở ở vòng đi chợ nhá từ từ nhá hai nhà ba nhà svm ba nhà SVM lần lượt bị đẩy xuống gọi là top 7, top 8 và top 5 rồi anh em ạ. Thành ra trận này cửa sáng cho SV cho đa, cho DB đang đang có nha, mình thấy khá là hay á. Nên gọi là đẩy nhà SVM tám đi thì là đẹp nhất. Mình nghĩ là chắc, chắc sẽ là lấy đồ thủ thôi. Lấy cho mình một con lợn cầm cầm dép một tiền là hơi phèn đấy. Hơi phèn đấy. Hơi phèn đấy anh em nhở nhưng mình nghĩ là chắc là lấy một cái dép về hướng đến một là tim băng hai là áo choàng talon thôi để xem anh chàng này sẽ lắp đồ gì rồi mình chuyển qua nhà anh lâm một tí nhá mình chuyển qua nhà anh lâm bên svm một tí nhá chứ không coi coi coi db nãy giờ nó cũng hơi hơi lâu anh em ạ lắp gì đây một cái áo choàng hay là một cái tim băng không check lobby rồi áo choàng à tim băng vâng lắp cho mình con talon rồi lắp cho mình con rồng mà ừ, khá là hay thì mình sẽ chuyển qua nhà bên svm à, một tí anh em ơi cùng xem svm dãy nhá anh cường thì nói chung là đang còn nhiều máu ấy mình nghĩ là nên xem anh lâm đi anh lâm đang có cho mình là 26 máu và có bộ bài gọi là ra xua kẹp ngọc long và có cho mình một con siêu du tanh à thường thường mình thấy bài ngọc long này thì con siêu du sẽ cầm đồ đam thôi hai nhà svm kia không like nên là mình chỉ xem được anh cường với anh lâm ấy nhá chào em tú nhé hello anh nhân hoàng nhá nhà anh lâm có cho mình một con siêu du hai cầm giáp gai thì mình nghĩ là sẽ là một chiến thắng dành cho anh lâm trước nhà đồng đội của mình đó là ib thôi nhưng mà thật ra là bây giờ hai nhà đều thấp máu nên là ai win thì cũng gọi là rất là nguy hiểm nha thua đẹp không thua đẹp không rồi thua hai set đẹp khá là ổn anh em ạ mình nghĩ là nên nên ấy đi nên nhiều máu cho anh lâm đi bà anh lâm thì có hốp hơn đấy tại vì nhà ibi thì đánh ở bảy rồi thành ra là nghĩ là sẽ là khó để gọi là dạy tốt được bây giờ mình nghĩ là chỉ còn một cách thần kỳ nào đó ra được cho mình con ra su hai thì bách được nhá còn không thì khó lắm phải là ra su hai cơ còn bây giờ kể cả lên được nico hai mình nghĩ là cũng chỉ giấy được cho mình vị trí top sáu hoặc là top bảy thôi nhà anh lâm vẫn đang không trách bài rồi anh lâm chỉ gọi là đang đang đang ấy thôi đang suy nghĩ thôi gặp ai đây gặp cho mình là người đồng đội cường thách đấu có cho mình đó là một con gọi là cúc kim một thành ra là anh lâm có cửa win trong round này thì đẹp nha anh cường nên gọi là xe máu đi cơ bản là anh cường đang có cho mình sáu mươi hai máu khá là nhiều á thì xe máu được thì tí nữa mình nghĩ là anh lâm top năm top sáu là ok ổn áp không nhờ bộ bài của anh cường có một con rồng ides khá là trâu nha má con rồng ides cầm không đấy anh em thấy không anh em thấy đây là một cái gọi là từ từ đã để xong cái combat này mình sẽ giải thích cho anh em thì anh em để ý trên người con rồng nhá trên người con rồng có một cái đồ ờ, đồ bất tử á thì nếu mà gọi là đánh tim tinh tế hơn á thì mình nghĩ là nên gọi là tháo con rồng ra ngoài để lấy cái mảnh lấy cái đồ bất tử ra trong trường hợp nếu mà anh cường gọi là win được ấy thì anh cường không lắp đồ để cho anh lâm thua ít hoặc là anh lâm win cũng được còn nếu mà ví dụ anh cường gặp nhà bên đối thủ ấy thì anh cường mới lắp đồ đấy vào thôi thì đấy là những cái gọi là chi tiết nhỏ để mà đánh tim ấy thì mình nghĩ là ấy nhưng mà giờ mình nói ra thì à, <laughs> nó lộ mất cái chiến thuật á nhưng mà không sao những cái cơ bản thì em tú có thể gọi là phô ra được được chưa thì đấy mình nghĩ là nếu mà tinh tế hơn thì nên nên là như vậy thay cho mình à quyết định gọi là đổi đồ qua cho mình đó là con uh, COU rồi nhưng mà COU cầm giáp gai và CEOU cầm cho mình cái giáp gai và huyết kiếm mà, mình nghĩ là rao đấy nên nên đập một cái giáp gai trên người con CEOU đi để bui cho nó ba đồi nó carry được luôn đập không đập không đập không đập ra một cái tim băng nico hai rồi nên lắp đồi đây đang hơi gọi là cuống rồi anh em ạ mình nghĩ là một cái quyền năng cho con gì nhở Làm một cái quyền năng cho con uh, à, COU hợp lý tinh tế vậy anh tú à tinh tế tinh tế vt đánh tim tinh tế không lên cho mình con kia hai à à đang đang đang đợi xem lấy đồ gì thì hợp lý anh em ạ bốc đồ cho con tim chim băng à gặp cho mình nhà db 2 rôn anh em ạ nhà anh hai rôn thì đánh cho mình bộ bài đó là Joey cầm Sojin và quyền trượng à. Đam về lâu về dài khá là mạnh nhá. Mình nghĩ là bài anh Lâm ờ, xem nút round này thôi. Thì bài anh Lâm cũng khá là ổn định rồi, lên là con Shiozu hai với con Nico hai thì mình nghĩ là tầm này ờ, chỉ roll nốt cho mình những con adv ờ, hai hoặc là con thậm chí có thể thậm chí là có thể lì lên chín được anh em ạ. Bong. Win nha, win nha, win nha. Mình chuyển qua nhà Dante đi các bạn. Dante có lượng máu khá là ít. Dante à. Dante đánh cho mình bộ bài đó là pháo thủ và một con rồng hai tanh à. Đấy, một con rồng hai tanh thì tầm này mình nghĩ là nên để cái đồ nhân bản cho con rồng cũng được tại vì sao thứ nhất là cái đồ đồ đấy tăng cho mình là ba trăm máu thành ra là để ở trên cũng được tại vì tầm này mình nghĩ là không cần hack đồ không cần hack nico rồi chỉ là tanh được thôi là được một cái chiếu chưa thực sự là đẹp lắm nói chung là gọi là chiếu gọi là được tầm năm điểm đi tại vì con rồng này thì nói chung là nó ra chiếu cũng khá là sớm á mình nghĩ là đẹp hơn thì chiếu con ờ, hekari với cả con seja nhưng mà bù lại xếp con cookie khá là tốt nha né được cc khá là nhiều nè có tanh được không con rồng đủ tanh không cố lên anh dante ơi không được rồi anh em ạ thua bốn chết và chỉ là còn lại cho mình đó là âm một máu một máu một máu con rồng phải tính bốn máu thành ra là còn một máu anh em ạ nhà Baby one thì sao đây nhà baby one cũng còn lại một hai máu à khá là căng nhá mình nghĩ là anh dante nên gọi là chiến thắng đi để dành cho mình vị trí top sáu thì đẹp hơn thì trận đấu nó sẽ căng thẳng hơn á còn không thì nó hơi nhẹt anh em ạ cố lên anh dante ơi zone nào zone nào sona không ra không ra mình à nên chiếu đi tập trung chiếu nào chiếu giữa khá là đẹp nhá gặp anh cường đi nhở gặp anh cường thì dãy được ấy gặp anh cường đi vâng chiếu bên phải rồi chiếu được cho mình là nhà anh lâm nhưng mà nhà anh lâm con siêu du này hơi kinh đấy tại vì anh à, anh Dante này cầm cái dép cái cái vô cực ấy thì nó hơi cao tơ một tí mặc dù là có cung xanh rồi nhưng mà mình nghĩ là hơi cao tơ một tí đấy vẫn cao tơ một tí đấy cookie yếu lòi vẫn chơi à mình nghĩ là thế bài vào thì thì thì chơi thôi anh em ạ chứ không ai không ai thực sự là muốn chơi bài yếu cả nhưng mà nhiều khi cái thế bài nó bắt mình chơi thì phải chơi đấy mình thấy khả năng anh Dante này có thể dãy được nha con siêu du không con siêu du hút máu khá là kinh anh em ạ con cookie mình thấy bắn gần chết rồi không mà không hiểu sao mình coi nhà nào người đấy chết nào chết dở đấy anh Nante dừng lại cho mình vị trí ở top 7 khá là đáng tiếc anh em ạ. Maybe One thì có thể gọi là dãy được nhưng mà nhà Cường Thách Đấu đang đi xuống rồi nha. Mình sẽ chuyển qua nhà anh Cường Thách Đấu một tí đi. svm một Ok. Anh Cường Thách Đấu nhặt gì đây? Nhặt một con cookie hai. Bây giờ mới lên được cookie hai anh em ạ tại sao con ico mà nãy giờ anh cường không dùng nhờ anh em nhở <coughs> không biết là muốn xe máu cho đồng đội hay là làm gì đây nhưng mà mình thấy bên nhà đối thủ khá là khá là kinh á mà nãy giờ anh cường là không dùng nico vào con cookie hai à khá là kiểu thắc mắc nhá rồng cookie cookie nữa không hai cookie rồi bỏ cho mình con zinix để zone tiếp con ra số hai chăng chắc là mình nghĩ là đang kiếm một con ra xua để nico em ạ hai cookie Hmm, hơi lạ một tí không đổi kịp con lulu qua kia rồi thì nhà này không mình nghĩ là không nên lắp cái đồ đấy cho con rồng lắp cho con sona không không nha một pha xếp vị trí khá là xấu đến từ vị trí silly boy để cho con thờ red kéo rồi cố lên cố lên cố lên ơ à, mình phải cổ vũ silly boy ấy nhở anh cường thua đây con kia bắn yếu rồi silly boy cố lên mặc dù là bị kéo nhưng mà con ờ, con gì nhà con xây ra vẫn chưa bị focus nhưng mà anh cường thắng rồi anh em ạ nhà maybe đi đi ui nhà maybe còn đấm chút nhà db nguyên nhà anh em ạ thành ra là cái chiều hướng gọi là đi vào vòng bán chung kết của SVM đang khá là khá là sáng cửa đấy DB ơi cố lên DB ơi thì anh tú hello đỗ trí nhá <clears throat> mình không không nhờ mình muốn kiểu hai team nó cân cân đấy coi trận ba trận bốn nó sung em ạ chứ bây giờ kiểu SVM thắng luôn thì coi trận ba trận bốn nó kiểu đánh thủ tục quá thành ra là caster chuyên nghiệp như mình không biết cát gì anh em ạ phải có những trận đấu căng căng mình đọc combat ấy xèo xèo xèo xèo như rapper nó mới hay được không thì như vậy nó hơi hơi nhèm vâng một pha gọi là đảo tướng cơ bản thôi gặp cho mình đó là nhà anh biva level chín rồi mình nghĩ là anh biva trận này có khả năng mang lại một trận top một về cho team db nha con cookie vẫn chưa chết nè con cookie vẫn được đang được chơi wow con cookie của anh cường bằng một cách nào đó vẫn đang gọi là sống sót ui đấm nhà gọi là bi va nguyên cái nhà anh em ạ cứ nhờ ai bảo cookie yếu nào ai bảo cookie yếu nào đấm nhà level chín gọi là đồ đẹp các thứ này không hề yếu nha quan trọng là con tanh của anh em là con tanh gì thôi con ai đét tanh khá là trâu thành ra là con cookie của anh cường tha hồ gọi là xả đam anh em ạ vâng đồng thời svm maybe one và silly boy gọi là dừng lại ở vị trí top năm top sáu thì lượng điểm ở dưới lượng điểm ở dưới top 5, top 6, top 7, top 8 hiện tại uh, của hai team đang là bằng nhau. Khi mà SVM có cho mình một uh, cái top 5 và một cái top 8 thì uh, bên DB có 6 7 thì đang bằng nhau anh em ạ. Một cái huyết kiếm nữa. Huyết kiếm nó hơi thừa nhưng mà mình nghĩ là cho cookie luôn cũng được, chả sao. Bây giờ mà đẹp nhất thì uh, DB có một người top 1 và một cái top 3 đi. Anh hai Iron cố top 3 đi, còn lại anh Biva top 1 là coi như là gỡ lại được một tí điểm anh em ạ xong rồi trận sau à, bên db á một hai ba bốn nữa là bắt đầu điểm nó cân cân đấy trận cuối coi cho nó chiến cố lên db ơi <clears throat> gặp cho mình đó là đồng đội lâm luis nhưng mà anh lâm luis vẫn lên chín à hơi vội hơi vội tại vì đánh tim thì mình nghĩ là hai mươi ba máu và hai mươi chín máu thì một rel một tơn chắc chắn là chưa chết rồi mà bây giờ lên chín thì nói chung là mất mất tầm à, mấy lợi tức ấy chả để làm gì anh em ạ trong khi đồng đội với nhau cả đúng không thành ra là anh lâm có thể gọi là dừng lại một rau eco tiền để rau sau lên luôn thì anh lâm anh lâm có nhiều tiền đôn hơn và kết liễu nhà bên kia đi là được nhưng mà anh lâm quyết định lên cho mình ở rau 6.1 này để làm gì để đấm anh cường đau hơn à hay là để làm gì hay là để hết tiền ờ chưa biết lắm anh em ạ thì mình nghĩ là thắng rồi thì muốn làm gì cũng được thôi đấy anh cường quyết định là không lắp cho mình một cái đồ bất tử vào trong con rồng à vâng sau một hồi thấy con bét bắn con siêu du kia không mất máu thì anh cường quyết định lắp cho mình vào đồ vào rồi khá là hay nhá pha này thì hay này pha lắp đồ này thì mình nghĩ là hợp lý nhờ bắn hôm qua được đam anh em bạn thấy chưa lên chín làm gì lên chín đấm anh cường đau hơn à ai à anh lâm ơi anh lâm đấm anh cường đau đấy từ từ từ từ từ từ con cookie còn sống nhưng món cookie này không có đam anh em ạ hợp lý thua cho mình đó là hai bốn năm chết anh em ạ ui tí nữa thì chết nhá một pha team up hơi bị lỗi chẳng qua là đang hơn điểm thì có thể làm như này thôi còn nếu ví dụ trong trường hợp gọi là thua điểm á thì mình nghĩ là pha này là một pha đánh lỗi của bên team SGM. tại vì anh lâm mình thấy là số máu gọi là cao hơn và cửa lên chín các thứ á nó cao hơn thì có thể là tốt cao hơn được thì lại nên gọi là nhường cho anh cường một tí đi nhưng mà không anh lâm quyết định là lên lên chín để đấm anh cường đi nhanh hơn để cho gọi là điểm nó cân cân một tí anh em ạ đấy thì để xem anh cường có dãy được uh, trước nhà hai đôn không nhé xếp cho mình vị trí cookie ở giữa để né cái gì đây? Chắc là né CC nha bạn, nhưng mà vẫn bị lốc rồi. Anh hai Hyrule này khá là chiến nhá. Anh hai Hyrule kẹp cho mình con rồng đỏ cầm đồ đam mà. Đồ đấy mình nghĩ là hướng đến một con gọi là si phèn hoặc là một con uh, nhưng mà chắc là roll không ra. Anh hai Hyrule này một bộ bài mình nghĩ là đánh win trick đi lên và lắp lắp đồ sớm á, thành ra là đồ nó hơi linh tinh nhưng mà nhưng mà tính ra đồ này vẫn xài được nhá kiểu đồ sài ngon đấy chẳng qua là đánh về một form nhất định thì nó không không không ổn lắm nhưng mà bên kia để lại không có đam sốc anh em ạ thành ra đánh đam trì thì mình nghĩ là thua nhà bên anh cường rồi từ từ nhá còn con eco tanh nhưng mà con cookie bắn qua đằng sau rồi anh em ạ db dừng lại rồi thất bại cho db rồi xin chia buồn với db db dừng lại ở vị trí top ba top bốn thì bây giờ kể cả trận sau một hai ba bốn cho gọi là db thì cũng khó quá anh em ạ thôi xin chia buồn cho DB ở giải đấu lần này khi gọi là bước chân vào được đến vòng gọi là bán kết nhưng mà không thể vào được chung kết rồi. Thì à, SVM sẽ là đối thủ cạnh tranh chức vô địch ở vòng chung kết đối với GF anh em ạ. À nhầm, GF đã đánh xong đâu. Nhầm nhầm nhầm nhầm. Mình nghĩ là bây giờ SVM có 99% gọi là 99,99999% ,99 gọi là có một tấm vé vào chung kết rồi đấy bây giờ không có một phép màu nào để cho db gọi là lật được tầm ba mươi mấy điểm anh em ạ khá là nhiều rồi ở trên thì nói chung là hơn năm điểm mà hồi nãy mình tính là đang hơn gọi là hai mươi bảy điểm hai bảy với năm điểm là ba mươi hai điểm mà bây giờ bây giờ hai game mà gỡ được ba mươi hai điểm là một cái gì đó không thể anh em ạ khá là nhiều trừ khi bây giờ phải có tầm bốn VT á bốn VT thì gỡ được phải có bốn VT may ra gỡ được ba mươi hai điểm anh em ạ mà bây giờ VT sinh ra ở đâu ra nhiều đấy vd chỉ có một thôi nhá trừ khi có bốn người giống vdt á phải có bốn cái cái này này thì mới mới gỡ được á thì nói chung là bây giờ chắc là mình nghĩ là hai trận sẽ gọi là đánh thủ tục thôi nhưng mà thôi nhá lỡ rồi xem hết anh em được một hôm caster thì thì đánh xong xong từ game hai rồi thì cái gì nữa bực thế nhở được một hôm gọi là thuê về để caster mà hai game mất xong rồi khá là buồn á bốn VT nhưng tem nào mà tem VT á tem VTT VTT một VTT hai VTT ba bây giờ xem nhà nào trước đây thôi mình xem nhà anh Lâm trước đi nhở tại vì mình thấy anh Lâm trận trước thì có cho mình một trận top một á thành ra là mình muốn xem cách của anh Lâm đánh trong meta này là gì <clears throat> xem cách đánh của người chơi à, người chơi top thách đấu nhá thách đấu 627 điểm anh em ạ lấy cho mình một con vờ la khởi đầu bằng một cái găng <clears throat> hà bốn vt gãy tối lại năm sáu bảy tám mà khó luôn anh tô tem gf thua bao nhiêu điểm mà anh tú á tem ờ, gf nó hiện tại đang thua mười tám điểm nhá thì còn nhưng mà ý là khó ba mươi hai điểm thì đấy ý em là khó thì em đang bảo chín mươi chín phẩy chín mươi chín phần trăm mà em đã bảo một trăm đâu <clears throat> đánh quái rơi cho mình một con nu nu và một cái đai máu nếu mà là mình thì mình sẽ check qua cái huyễn long nếu mà là huyễn mong xài được thì để nu nu lại còn không thì bán đi mua cho mình những con một tiền anh em ạ không anh lâm quyết định giữ lại cho mình một con nunu mình nghĩ là anh lâm đang hướng đến bộ bài gọi là chiến binh rồng cho con nunu thôi tại vì các bạn nào cũng thắng rồi nên thành ra là bây giờ có thể đánh một bài gì đó nó giải trí không phải giải trí nhá thật ra là vẫn là một bài mạnh nhưng mà nó mang thiên hướng gọi là đánh nó giải trí là nhiều hơn tại vì bài đấy kiểu là đánh không chắc cốp á u một khởi đầu khá là nhiều tiền cho anh lâm luis nha có làm một trận nia ly không khi đang có cho mình là hai con gần na và một con hai con nearly và hai con gần na nhưng mà không anh lâm quyết định đánh cho mình bộ bài đó là ngọc long để đi lên anh em ạ bán luôn cho mình con nearly rồi chắc là do mảnh đồ xấu anh em ạ cơ bản là nearly bây giờ mình thấy không có đồ á thành ra là đép cũng khó lắm nên là mình nghĩ là anh em nên gọi là có tầm ờ, hai đến ba mảnh đồ sẵn ấy thì nên chơi nhá mảnh đồ ở đây là gì phải là cung kiếm cơ thì mới chơi được cơ bản là u uh, nên công hiến một ván kim long không mình nghĩ là nên đấy nên đấy cống hiến không úp cấp rồi huy hiệu pháp sư chân hỏa và sông mới à mình nghĩ nếu mà đẩy ánh flex thì là lấy sức sông mới hợp lý rồi u có cho mình ba kim long ở đao 2.1 nha wow nhưng mà đồ này không ngon lắm được đồ này tạm được đồ này phải giết người mới ngon anh em ạ nhưng mà có kim long sớm cũng là một cái gì đó khá là hay nhá có con gần e hai này à. có thể hack tiền bằng gần e hai tận cùng cuộc quê cơn đau em vẫn yêu anh như lần đầu có cho mình sức sống mới và bộ bài gọi là khởi đầu bằng một con gần e hai và có cho mình nó là ba kim long thì mình nghĩ anh lâm sẽ đánh cho mình những cái chuối win thôi không biết là có win được không nhưng mà mình thấy khởi đầu khá là đẹp á <clears throat> khởi đầu khá là ổn định chắc là mình xem anh lâm đến đâu đi chợ nhá xong rồi mình quay là khác đi tại vì mình nghĩ là cũng đánh bằng kim long thôi thật ra là kim long đánh khá là bánh cuốn hay là mình xem nhà anh lâm nhở tại vì tí nữa anh lâm là năm kim long để xem nó ra đồ gì nhá không lắp đồ à wow tại sao lại không lắp đồ nhở à gặp anh cường thách đấu à à chắc là muốn hách tiền từ cái cột ui khá là tinh tế đến từ vị trí gọi là người chơi anh lâm luis nhá Hách được cho mình là ba đồng từ những cái cọc gọi là nhỏ nhoi anh em ạ một con nữa không một con ui đấy anh em thấy không đây là một cái lỗi của anh cường thách đấu này đó là lắp cho mình một cái gọi là đai máu trên người con sen thành ra là anh lâm không kết liễu được con sen đó khiến cho anh lâm gọi là thua thêm hai máu và mất đi cho mình gọi là hai đồng từ con bia ở đồ kim long thành ra đây là một cái gọi là lỗi nhỏ nhá lỗi nhỏ lỗi nhỏ của anh cường thách đấu nhưng mà không sao anh em ạ thắng rồi thì thì không sao cả nếu mà là trận đấy mình là một huấn luyện viên gọi là của team ờ, fm thì mình sẽ chấn chỉnh lại ngay anh cường thì lần sau ờ, cái rào đầu mà các em gặp nhau ấy, thì các em không nên gọi là lắp đồ vội nhá chẳng hạn ví dụ mà em gặp lâm ấy thì em không lắp cái đai máu vào đấy thì có phải là lâm đép được thêm một chết không huấn luyện viên vtt ngoài vị ngoài khả năng caster ra thì vt còn là một huấn luyện viên gọi là <tsk> buffet đây rồi con kên giết được cho mình là một chết nhá hack được cho mình hai đồng này khá là ngon ui không hack được tiền à à có năm mươi phần trăm anh em ạ quên mất không phải là một trăm phần trăm nhá năm mươi phần trăm thôi gặp cho mình đó là vị trí nhà Suli Boy và đấm cho mình là năm chết à đau nhở đau đau đau đau đau sao nhiều zalo vậy hôm qua tắt nước đầu đinh bỏ quên chiếc áo trên nhành hoa sen nhiều zalo má ba kim long mà hai hóa hình à cơ bản là đang có con gần a hai thành ra là bui theo hệ con gần a hai cũng ok nếu mà lên cấp kẹp cho mình là con xét thì có luôn đó là ba chiến binh rồng và ba cuồng long mà mình nghĩ là anh lâm sẽ lên ở rao gọi là 2.4 đấy à 2.5 nhở đi chợ về là 2.5 thì mình nghĩ là lên luôn cũng được tầm này à, lấy tiền thôi à quên tầm này giữ máu thôi thì nó đánh đánh nhiều kiếm long cũng ổn tại anh cứ dừng chiếu nên nó kéo <laughs> nó lên đấy à khó đâu dừng chiếu à zalo có phải là dừng chiếu không em ạ zalo làm ở ngoài ngoài ngoài đường luôn mà <laughs> tính ra ngày xưa ấy không mà thôi đang cắt giải anh em ạ à. kể mấy cái chuyện này nó hơi hơi kỳ ngày xưa thì mình đang bảo là mình đi đi đi trên đường về về nhà mình mình gặp có những người gọi là đứng ở ngoài gọi là cái bụi cây luôn thôi thôi thôi bỏ bỏ bỏ bỏ, bỏ qua tập trung vào chuyên môn cái <clears throat> để mình xem anh lâm luis là nhặt đồ gì nhá mình nghĩ là đang có một cái đem máu và một cái găng thì anh lâm sẽ hướng đến cho mình đó là một cái giáp lửa thôi nhìn nè giáp lửa này nhìn này nhìn em tú đọc đọc cái suy nghĩ của anh lâm này giáp lửa giáp lửa đâu cái giáp mấy tiền giáp ba tiền mất rồi vậy thì anh lâm sẽ lấy về cho mình đó là một cái uh, kiếm con kên hoặc là một con gấu một là gấu hai là kên phải không phải gọi là những người chơi thách đấu có thể đọc được suy nghĩ của nhau á chua thôi nhá mình à, qua nhà db xem một tí đi nhở tại vì các bạn là mà anh lâm form bây giờ nó cũng chỉ như thế rồi nó không có lưu logic hay là gì cả thì mình cũng qua nhà db xem nhé mình xem nhà anh hai rôn đi tại vì nãy giờ mình chưa xem nhà anh hai rôn rồi mình xem cách anh hai rôn khởi đầu như nào nhá anh hai rôn đang có cho mình một cái chuỗi xo khá là xấu thì mình nghĩ là anh hai rôn khả năng sẽ là đánh nearly ở trận đấu này luôn có cho mình hai con nearly và có cho mình đó là à thượng long sớm mà mình nghĩ là bán và la thôi nhở không việc gì phải gọi là để lại cả tại vì à, tí nữa chỉ ron nearly thôi nhưng mà chắc là anh à, anh à, anh hai roll này đang đợi nếu mà thắng thì không cần bán còn thua thì chắc là bán đi hello anh hello tuân bảo nhá khi nào kênh tầm một cao view nhớ vào sài gòn chơi nha được luôn anh tô ơi nói chứ khi nào em có việc ở nhà trong trong nam em về em chơi em về được mà nhưng mà hiện tại chưa á gấu đồ gì anh nhở gấu thì nói chung là mọi người nên bui nó một cái kháng hậu ứng với cả một cái huyết kiếm nhá đồ còn lại em có thể gọi là bui quyền năng hoặc là cuồng đao đấy mình ngồi ở dưới cái cái máy lạnh nó thành ra phả ngay đầu á nó hơi lạnh em ạ <laughs> kể đi đang hay à không hay á <clears throat> ngồi trên cái điều hòa cái điều hòa nó phả xuống nó hơi lạnh một tí mặc tí cho nó ấm áp đấy <clears throat> tiếp tục nào nhận về cho mình là lưu hai rồi hai con nearly à mình cùng xem anh ờ, mình xem anh hai đô này đến khi nào gọi là nearly ba thì mình ờ, ấy nhá chuyển nhà nhá <clears throat> mình còn không biết là nguyễn long chuyện này là gì có thể nào trách nguyễn long cho chú xem không không rồi chắc là nguyễn long cùi nên là không ai chơi anh em ạ bản sau thì mình thấy kiểu bọn chiến binh đồng khá là mạnh với cả huyễn long nhá anh em nhá với cả cookie ta Long đấy saya thì chơi vẫn được <clears throat> nên là bản sau anh em cân nhắc gọi là đánh những cái bài ờ, meta như kiểu là chiến binh rồng ly xin hoặc là gấu hoặc là đánh xe nhé ngọc cho mình nhà anh cường hách đấu có một con măm măm và con sen cầm giáp máu như vậy mình nghĩ là thua nguyên nhà đến từ vị trí gọi là anh hai rôn thôi có hai cái cọc xong rồi còn thêm con cóc đấy anh em ạ nhìn xét thôi đã thấy đông rồi tuy tơ yếu nhưng anh em tao đông á mình nghĩ là một cái thất bại thôi ôi từ từ nhá bằng một cách nào đó còn Nearly này nhảy khá là khôn nha thành ra là clear được khá là nhiều này đét được một chết là không nhiều lắm chẳng qua là đét với con măm măm với cả cái cọc á trông nó hơi nhiều chết anh em ạ nhưng mà mình nghĩ là đét được một một chết là thành công rồi đấy tại vì cơ bản là bài anh cường cũng khá là khá là mạnh á anh lâm bắt cho mình ngọn lửa win trick sau bốn round khá là hay thì chỉ có một mình anh lâm có win trick thôi Nhà Biva lên cho mình con Nami 2 và đồng thời nhà Baby One cũng lên cho mình con Na Nami 2. Được chưa? Để mình xem anh à, anh hai roll này roll xong cái cái cái cái cái round này á. Ui, lên năm à? Từ từ nhá. Lên năm thì có thể là một bộ bài xoay về Seiya à? Hay đánh cookie hay ta? Nhưng mà sao lại lên năm nhỉ? Mình tưởng đánh Thierry chứ. Ờ thì mình xem nhá mình xem anh à, anh anh hai lon này đánh gì nữa một cái gậy xe là hơi gá à? ôi ừ. zone zone một cái thôi à đánh va rớt à cũng được. Nhưng mà chưa cho con mình, à, chưa có cho con, sẽ à, thủ nào nhá. Cho con Nami vào làm gì đây? Lắp đồ khá là vội. Ừm, cho con Nami vào kích pháp sư anh em ạ. Bán đi tích tiền thôi. Gặp cho mình bộ bài là anh Lâm đang win chick kìa. Anh Lâm lắp cho mình cái hai kiếm luôn rồi mình nghĩ là anh Lâm win được ấy cơ bản là bài của anh uh, anh uh, hai này chưa có gì gọi là tanh tanh cứng với cả chưa có con sẻ hơi cùi từ từ nhá một pha sức sống mới rất là sức sống mới luôn anh em ạ khá là tốt hút máu rồi mình nghĩ là một món đồ cuối dành cho Varus có thể là hai kiếm hoặc là diệt thôi từ từ mình có khả năng là đoán sai trong tình huống này rồi anh em ạ còn Varus tích đủ số cùng đao rồi không nhưng mà pha cc cuối cùng thì lại không tới con quên anh em ạ thành ra là một rao lu cho anh à, hai luôn khá là đẹp kiểu lu bốn mà thu một chiếc khá là đẹp nhưng mà đồng thời anh lâm luis win trích được nên là không đẹp lắm uhm, một cái sức một cái phước lành hoặc là một cái tiếp tế trang bị thôi đổi lõi ở rao này à một cái lõi bạc mà lại đổi à mình thấy nó hơi phí đấy thì nói chung là mỗi người một kiểu chơi thì mình không không biết nhưng mà mình nếu là mình thì mình sẽ không đổi một là mình lấy trang bị hai là mình lấy cái cái cái cái phước lành thôi nhưng mà anh à, hai thì quyết định đổi cho mình để lấy một cái gì đó gọi là đột biến hơn chăng <clears throat> hơi vội một tí hơi vội cái bảng nếu mà là mình thì mình có thể lấy trang bị cũng được tại vì nhiều khi giờ mình đổi xong ấy tí nữa kiểu ra lõi vàng hoặc là lõi kim cương xấu ấy mình không được đổi là mình bị thọt lắm anh em ạ thì mình cùng xem anh uh, hai đô này sẽ xử lý như nào anh hai đô này lên hết cho mình hai sao để đép à anh hai đô này quan trọng máu khá là nhiều đấy bình thường nếu như mà anh em nào gọi là nếu như bình thường anh em nào gọi là quan sát à quên theo dõi VD thường xuyên thì biết cách VD chơi chắc là VD sẽ ego tiền rất là sâu rồi và nhận về cho mình cái logic khá là dài đấy thì nói chung là mỗi người một cách chơi thì mình không không không bàn tán nhá mình chỉ xem gọi là cách họ xử lý trận đấu như thế nào thôi thì chắc là mình uh, chuyển qua nhà anh uh, Biva một tí đi tại vì uh, nhà anh hai ron thì tầm này mình nghĩ là eco tiền xong rồi lên bảy ron va đốt ba thôi anh Biva nhá đây anh Miva thì đang sử dụng cho mình một bộ bài đó là Nami hai sao và Ron cạn ở sáu à. Kiếm được cho mình gọi là bảy con Nami rồi. Mình thấy anh Biva lại đánh trong rank đánh Nami khá là nhiều nha, thành ra là mảnh đồ tiếp theo mảnh đồ tiếp theo mình nghĩ là anh Biva hướng đến đang là một cái giọt nước mắt. Một cái nước mắt để hướng đến một cái quyền trượng anh em ạ. Đấy. <clears throat> Nhưng mà tại sao anh Biva đánh ờ, đánh gì nhở? đánh nami á mà nhà anh Hyron là lên nami hai nhở mình nghĩ là anh Nam, anh anh Hyron nên gọi là đánh nami một thôi để con ờ, để để những con nami còn lại ấy, anh ờ, bị Bivaro này nó dễ đấy thì tại vì đánh team mà mình nghĩ là một người nên hy sinh đi thì một người khỏe sớm là được tại vì cơ bản là bài anh hai tí nữa cũng không dùng con uh, nami ấy thành ra là mình nghĩ là nami hai được rồi à nami một là được rồi nhưng mà anh uh, anh hai uh, rôn quyết định vẫn lên cho mình con nami hai để giữ máu nha mọi để mình đoán xem tí nữa có phải là anh à, biva là nhặt nước mắt không nhá mình nghĩ là nhặt nước mắt đấy bị con kên xếp thẳng mồm rồi con nami này liệu có sống sót được không không rồi anh em ạ một pha xếp hơi lỗi một tí nha không hẳn xếp lỗi nhưng mà xếp chưa được đẹp đi nói vậy cho nó nhẹ nhàng anh em ạ một pha xếp chưa được đẹp lắm đến từ vị trí người chơi dp viva vâng mất cho mình cái cái win trích ba rồi hơi tiếc nhở hơi đáng tiếc nhở anh lâm vẫn đang cháy anh em ạ vẫn đang cháy cần một người tắt cháy để fm ib thì giành chiến thắng trước nhà anh dante rồi lại là bốn người db ở vị trí top năm sáu bảy tám à đang đánh giả anh là đúng rồi nhá nhưng mà em tú đang cát vui vui á chắc chắn là một cái nước mắt dành cho biva thôi nếu mà mình đoán không lầm để xem tại vì mình đánh ra mình đánh ra mình gặp nhiều thành ra là mình hiểu được người ta anh em ạ mình mình biết được người ta sẽ đánh như thế nào á hợp lý chưa là một cái nước mắt bốn tiền khá là ngon cho biva nhá tại vì anh biva này đánh ờ, gì nhở anh biva đánh ờ, con nami á thành ra là lắp quyền trượng anh em ạ tại vì con nami này không có đam lắm chỉ đánh chỉ chỉ á thì mình nghĩ là quyền trượng nó nó nó có thời gian đấy thì nó khá là ngon còn nếu mà đánh bằng ra ấy thì mình nghĩ là nên cầu clip phép thẳng thì nó đẹp hơn vâng roll tiếp để kiếm cho mình đó là một con gọi là nami ba rồi không ra rồi khá là vội vàng vội vàng như đầy xe hàng vâng bùm nami ba sao đã có nhưng mà bây giờ thì chắc là khóa lại thôi nhở ở à, đâu đủ tiền này hợp lý nhá có cho mình lõi túi cứu thương và vọng âm à thành ra là mình nghĩ là đánh con nami đồ này cũng khá là ổn mình nghĩ là bài này cao lắm được top năm top sáu ờ tại vì cơ bản tầm này hết tiền đấy anh em ạ mình nghĩ là anh bi ba trận này top năm top sáu thôi một con Olap iq khá là cao nhá nhờ mình nghĩ là olap một thì không đủ nè <clears throat> mình đang tính bảo là con olap một chắc chắn là không đủ đam <laughs> giết con nami ba ở đâu xong rồi bị đấm ba con à công vd này có biết bình luận không vậy <clears throat> đang tính bảo là con olap một không đủ đam giết con nami ba đâu xong một hồi chặt chết luôn mà ờ con olap này rác nhở ông này tập caster sớm cho trận chung kết nè có đâu trận chung kết vt phải đánh á ừ, thay vào cho mình đó là bốn pháp sư và bắt đầu nuôi cóc à Ôi. hơi ngáp ngủ anh em ạ hello quốc bảo nhá hello em nhá mình nghĩ là form bài tầm này sẽ là ổn rồi nên chắc là mình qua nhà anh à, ấy đi cảm giác đánh nó nó nó không được căng á thành ra là <tsk> nó kiểu nó bị nhèm anh em ạ cơ bản là bên fvm có có nắm chắc vào một một một, một cái chung kết rồi thành ra đánh nó hơi nhèm xem nhà anh cường hết đấu đi Biva đánh bài này toàn top tám mà <laughs> vâng anh cường thách đấu thì lại là pháp sư quen thuộc thôi đang ôm mình một con rồng vàng à chắc là ra sao muốn ờ, cho con rồng vào nhưng mà mình thấy cái đồ của con rồng trận này không ngon lắm á không nhưng mà nếu mà đồ này đánh ờ, đánh ờ, đồ con rồng này mà đánh một con cookie ấy, thì mình nghĩ là ngon còn đánh mấy con khác thì không ngon lắm đang ôm cho mình con rồng vàng để đánh cho mình bộ bài đó là cookie à anh cường này hình như là đánh cookie bán trước rồi thành ra trận này vẫn muốn chơi lại à nãy giờ thì vẫn chỉ có cho mình một nhà đó là anh lâm louis gọi là cháy thôi anh tú ở bên kia cỏ cầu à sao trông anh lạnh thế á cơ bản là cái máy lạnh ngay trên đầu em tú ấy, nó xả xuống nó hơi lạnh một tí mọi người ạ chứ thật ra là thời tiết này đang nóng mà diana và một con zinix đồ khá là đẹp cho con cookie nha lượng đồ này khá là đẹp nha có thể là một cái gì khổng lồ và một cái thông đạo luôn nếu mà là đánh vội anh cường đã muốn dôn gì đây trong khi mình thấy tanh có đam có rồi thì không biết là muốn dôn gì chỉ là update cho mình con zinix hai thôi wow vẫn dồn chắc là muốn dồn một con cookie hai ở đây anh em ạ trong khi bài mình một pha roll khá là quyết đoán đến từ vị trí cường thách đấu quá đỉnh không nhưng mà roll quả này hay roll ra được thì hay anh em ạ mình nghĩ là chắc là muốn roll một con gì đó kiểu nó đột biến à không thật ra là có con chít ở ngoài để đổi đồ mà nhờ. nhưng mà vẫn đang gọi là sử dụng con cookie gọi là cầm một đồ thôi cookie hai nhỏ hơn olap một thế thôi cookie hai nhỏ hơn olap một điêu nhở game mày điêu nhờ cookie hai nhỏ hơn olap một olap nó rác sao tự nhiên ngáp ấy nhở đến cái khúc buồn ngủ rồi à ủa olap hai ờ, ờ, ờ ý là cookie hai nhỏ olap hai nhầm nhầm lấy về cho mình đó là một cái ấn pháo thủ đúng không à không thật ra là cái này là đạn đạn đạn gì nhở đạn này á nhưng mà sao lại không đổi đồ qua cho con cookie nhỉ anh em nhở mình chưa hiểu lắm đổi đồ không đổi đồ không đổi đồ qua cho cookie không cookie cầm buồng đao và con zinlick cầm cho mình đó là sojin không không anh cường không đổi rồi tại vì mình nghĩ là con cookie tầm này hack tiền đấy thành ra là nên gọi là thay đổi con cookie luôn đã thủ vt à có đâu hai con Olaf ôm lại chắc là muốn đốt bài của đối thủ anh em ạ chắc là một pha ôm bài từ anh cường thôi còn sona Zanum ra cho mình được hai cái hai cái giao điện khá là tốt lắp cho mình một cái thông đạo khi biết đối thủ là dante à nhưng mà một pha xếp cookie lỗi thành ra là bị xích ra ngoài rồi anh em ạ u khá là nhiều tiền nha nhưng mà chắc là một trận thua thôi mình để ý là anh cường có một bộ bài khá là khỏe nhưng mà xếp nãy giờ hơi hơi chưa được tốt đi ừ, nói chung là xếp chưa được gọi là tốt lắm thì mang về cho mình đó là cái lu hai khi mà update lên là cookie hai thì lại có một cái lu hai à lại zalo à em tú ờ, bàn cái ok có một cái lốc kìa có tranh thủ lốc không có một cái lốc đấy mình nghĩ là nên đổi đồ đi hợp lý đổi mỗi cuồng đa lô cookie và một cái xô zin cho con uh, ờ, zinix không zinix đi xin CC cũng khá là tốt ok hợp lý anh cường có nên lốc không không lốc rồi chỉ là những pha lốc cơ bản thôi nhưng mà nó vô tình à không được tí nữa thì vô tình em ạ tí nữa vô tình thì là một pha hay nhưng mà xếp con cookie à quên xếp con sona bên đây thì có thể cc được vào con nami sớm nha khá là tốt ui cái pháo hoa anh em thấy nó mà nở ra không thấy bắn nở ra không kinh nhở một chiến thắng dành cho anh cường thôi tại vì con nami này gặp mấy cái cọc ấy nó cao tơ quá với cả nó đồng ai đát nó cũng trâu nữa ui một rau hack được về cho mình nó là tầm khoảng hơn đâu đó mười tiền à đồ này con con cookie khá là hợp luôn nhờ đẹp luôn á đẹp luôn á đẹp ngon chết luôn rồi đấy đi chợ anh cường sẽ hướng đến gì đây lại là bốn nhà db vẫn ở dưới anh em ạ một con bài cầm găng khá là ngon mình nghĩ là anh cường đang hướng đến một con bạc đấy nếu mà không nhặt được bạc thì mình nghĩ là anh cường sẽ nhặt cho mình một cái kháng phép và đó là một con bạc dành cho cường thách đấu không <laughs> anh cường nhặt cho mình một cái giáp á là một cái giáp thì mình nghĩ là hướng đến cho mình đó là một cái gọi là giáp thiên thần áo choàng bóng tối á nhưng mà sao anh cường lại không nhặt cho mình con bạc nhỉ anh em nhở mình thấy bộ bộ cookie này kẹp bạc khá là ngon mà chắc là nhường cho ai trong đồng đội trong team chẳng hạn mình nghĩ là nhường cho ai trong team á bc update chưa vậy anh ơi ấy, chưa duy tân ơi chưa nhá đối thủ tiếp theo của gf một là team nào thì em tú á bán kết lượt về à anh hạ văn thiên bán kết lượt về là team ờ, gì nhở team mầm nhá anh hạ văn thiên một con da xua và một con lôi long mà có quyết định xoay không mình nghĩ là đang đợi nếu mà ra form ui con sona random là hai zeke nha anh cường nên gọi là cân nhắc sếp, hai kẹp cho mình một con da xua vào gặp nhà đồng đội đó là anh Lâm Lu Ịt đang đép bằng con kên hai và con gấu hai à tức là hai con đang lắp đồ ấy nhá mình mình đọc hai con đang lắp đồ á cookie hack được hai tiền này alo alo à không nghe gì à tại sao lại là alo alo không nghe gì à à tức là anh cường đang gọi là ra tín hiệu sos anh em ạ anh cường mất mic rồi bán đi tích tiền không à đủ mười tiền rồi nhở gian con sona liên tục là gian đôm những cái đồ gọi là đẹp nha một cái khăn và một cái nón à <clears throat> bán kết lượt về đúng rồi anh hạ văn thiên ơi vẫn đang gọi là ôm cho mình con rồng à không bán rồi đang tính bảo là ôm con rồng để để để đắn đun đồ á vâng một pha xử lý gì đây khá là gọi là ma mỹ đến từ vị trí anh cường thách đấu quyết định cho con Sona cầm số gì nó hợp lý hơn một cái bốc đồ dành cho Jasu à một cái thông đạo dành cho con uh, dành cho con uh... ai đấy anh tú có lo được mâm không á anh tú không á anh tú anh tú gà lắm <clears throat> anh tú làm gì lo được ai đâu anh tú lo chuyện bao đồng á một con asin đái khá là kinh chết luôn cho mình con cookie hai rồi nha em ạ một con uh, Alcin cầm một cầm đồ full dam anh em ơi một cái gọi là quyền trượng và một cái gọi là crit phép đái pha nào gọi là đau pha đấy luôn á tích tiền không không tích tiền rồi bán đi một con tích tiền anh cường ơi không à không tích tiền <clears throat> sẽ là lấy đồ gì đây mình nghĩ là nên lấy đồ tanh cho con idat đi lấy luôn vội rồi mình nghĩ là một cái áo choàng là hợp lý thôi một cái áo choàng một cái huyết kiếm hay là một cái thú tượng và một hai kiếm đây thì anh cường đang suy nghĩ mình nghĩ là đang <clears throat> tính bảo là <laughs> áo choàng với cả một cái giáp thiên thần thì à, với kiếm mình đẹp hơn nhưng mà anh, anh cường quyết định đó là phun đạm ui anh em nhìn kìa một con cúc đi ba đồ đam và một con sona gọi là cầm đồ siêu khó chịu đó là sojin và hiệu ứng từ quỷ thu molero và thêm đó là một cái đồ hách tiền từ kim long wow và anh cường nói chung là tầm này mình nghĩ là khá là khỏe đấy chỉ là vấn đề gọi là xếp tim thôi thì anh cường có tận dụng được hai cọc và những thứ gọi là tốt nhất không thì để xem anh cường sẽ xử lý bài này như nào nhá <clears throat> anh tú lo được mai tường thôi anh tú không lo được mai tường á mai tường ấy á mai tường lo anh tú á sao em vô tình anh quá em ơi lên cho mình con lulu hai update rồi vẫn rồi à dồn dồn kiếm con ides hai anh em ạ đây rồi bán có sona không từ từ nhá không mua con idas à đang muốn gọi là đổi con gì để cầm đồ tanh hay sao hay là do anh cường cũng thấy nhỉ anh em nhở hay là do anh cường cũng thấy ta nhưng mà có một con idas á mà anh cường không mua anh em ạ một con sona cc vào con Vados 3 của nhà anh hai ron nhưng mà liệu con cookie này có đủ đam không con uy cầm cho mình hai cái dây chuyền và một cái giáp lửa khá là trâu nha vẫn đang tanh được vâng thì bây giờ đã nằm xuống rồi nhưng mà khi nằm xuống thì team bên cường cũng đang nằm xuống hết rồi thành ra là một chiến thắng dành cho anh hai rôn thôi nhờ vào cái lõi gọi là chiến lợi phẩm anh em ạ đẩy thuyền đi anh em mà đẩy thuyền đấy đấy ba máu và vị trí DB Dante dừng lại cho mình vị trí top 8 rồi. Mình sẽ xem nhà anh Biva dãy nốt đi. Bây giờ ông chả biết cổ vũ team nào đấy anh em ạ. Trong khi gọi là FPM đã trở thành chiến thắng rồi. Thôi lỡ rồi xem nốt anh Biva nhá. Cố lên anh Biva ơi thấy chưa? Một bài gọi là zone chết ở 6 thì mình đoán được từ ngay lúc đầu là chỉ top 5 top 6 thôi thậm chí là bây giờ anh Biva còn dừng lại cho mình đó là vị trí top 7 cơ. Một pha đảo tướng khá là nhanh nhẹn nha nếu mà là VD của 2020 thì cũng có thể đảo tướng được như vậy rồi nhưng mà tầm này thì VD chịu tầm này VD chịu anh em à quên mất anh em ạ VD hôm qua mới mua mới mua một cái máy bàn phím mới anh em ơi mới mua cái bàn phím mới khá là chuyến <laughs> một rau gọi là nằm xuống của anh Biva rồi mới chuyển qua xem thì đã nằm xuống và bị kết liễu bởi chính người đồng đội của mình DB2 Rune khá là đáng tiếc anh em ạ vậy thì bây giờ ông tú phải là cổ vũ cho ai đấy uầy anh tú cảm ơn hạ vân thiên nhá mai tường kêu ông tú rửa mặt sạch sẽ vì mẹ có dặn mai tường là phải rửa sạch sẽ chỗ mình ngồi <laughs> nữa nữa nữa nữa nữa cứ thế thôi cứ thế thôi cứ thế thôi Uhm, chắc là mình qua nhà anh hai nên nhà nhà anh hai rôn đang cháy nè thành ra là mình muốn xem cách xếp của anh hai rôn khi mà đánh gọi là bộ bài ra đó thì nó sẽ như thế nào kẹp cho mình con ly xin vào kiếm một chút lôi long, một cái kháng phép lẻ lắp lên luôn cho mình con silat à có một cái lốc khá là kinh nha xếp Varus ở đây và một con Lee Sin ở dưới là có ý đồ gì đây? Uhm, né được người đồng đội của mình đó là siêu ly nhưng mà lại bị con thờ Red xích đi à con Olaf này quay sang đập bọn đấu sĩ nha thành ra là mình nghĩ là sẽ là một chiến thắng dành cho anh Hydron thôi tại vì anh Hydron có chiến lợi phẩm anh em ạ với cả có ba tia ui thờ rết kéo được hai lần trong một combat à khá là khó chịu nhờ anh em nhờ ui một bộ bài tưởng chừng như đã là một bộ bài win dành cho anh Hydron rồi nhưng mà không DB Silly Boy dùng con thờ rết khá là chí mạng anh em ạ nhưng mà cũng chỉ là win đồng đội mình thôi nên thành ra là cũng thế chắc là mình nghĩ là nhặt sẽ là nhặt một cái thông đạo hoặc là nhặt một cái máy chiếu vâng nhặt cho mình một cái máy chiếu để cho người đồng đội của mình nhặt được con bike rồi có liệu có lên được bike hai không ừ. lên cho mình có con ly hai nhưng mà mình thấy nhà nhà anh hai đô này ấy, kiểu ờ, kiểu không có đồ bổ trợ ở dưới không có vút bẫy xe kia thành ra là con virus này cũng hơi yếu nha mà với cả với cơ bản là virus kiểu gặp bọn ờ, sát thủ ấy nó hơi hơi hơi hơi khó được chơi ấy thành ra là mình nghĩ là cái yếu điểm của trận này là do có một vài nhà sát thủ ấy thì mình để xem nhà anh ờ, nhà anh hai đô này dễ được tốt mấy nhá ừ. Ừ. Wow, một pha xếp vị trí virus khá là hay. Chiếu không? chiếu cho mình đó là con sona và con cookie rồi ra xua nữa nhưng mà để con Varus ở đây thì hơi ghê nha con ra xua cc được là hơi mệt nha vâng ra xua cc được rồi on hook cho mình khá là đần độn ờ có chiến lợi phẩm nhưng mà ăn CC khá nhiều rồi một pha gọi là dừng lại ở vị trí top sáu dành cho anh hai rôn mà thôi db đánh như này thì chết cơm không phải chết cơm các bạn mình nghĩ là thua thua từ trận đầu trận đầu kiểu thua nhiều điểm quá thành ra là mấy trận sau đánh nó cũng bị tâm lý hẳn đi một tí anh em ạ thôi nhá vậy thì mình xem nhà ấy nốt nhá xem nhà anh lâm luis nốt đi anh lâm luis đang đánh cho mình bộ bài xây da em tú làm gì đấy bít bốc à có đâu xem nhà mình đi anh lâm ơi anh lâm đang xem nhà đồng đội rồi khi mà nhà gọi là nhà anh lâm mình gặp cho mình đó là bộ bài của nhà anh cường mà nhà anh lâm lên chín rồi ấy hả cảm giác đánh hơi ấy nhỉ anh em nhỉ hơi gọi là <tsk> hơi kiểu dễ dễ ở ờ. anh lâm lên cho mình là level chín rồi à liệu có ai đẩy nốt nhà Silly Boy để lấy về cho mình đó là một hai ba bốn dành cho team SVM hay không đây <sniffs> bà anh lâm chỉ còn con sen hai và con soraka hai rồi nhưng mà con soraka này mình nghĩ là tí nữa chắc là thay một con gì nhở con soraka này chắc tí nữa sẽ là thay một con à, thay một con gì ta soraka này chắc là tí nữa thay bằng một con à, bạc mình nghĩ là đẹp nhất một cái khăn à, một cái khăn nữa thì mình nghĩ là cho con nào à, hecarim đi đỡ bị cc Chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu Ừm. Soraka nữa này. Một cái một con Pikel, một con gọi là Zoe. gặp cho mình đó là nhà IB người đồng đội của mình lốc được con on và xếp con rồng gọi là cùng bên à khá là khó nhờ vâng con rồng này mà nó đái được thì thôi mình nghĩ là xây ra bốn thì ăn được xây ra hai xây ra ba thì chưa đủ ui từ từ không từ từ nha con talon này còn sống nha talon chiu chết rồi anh em ạ vâng nhà này siêu ly vẫn đang dãy thôi ui nhà anh lâm và nhà anh cường chỉ còn lại bốn và bảy máu nhá nhưng mà mình nghĩ là tầm này <laughs> không còn quan trọng á nếu mà kiểu ờ, đầy được nhà siêu ly top năm thì mình nghĩ là nó hoàn hảo hơn thôi chứ còn tầm này tầm này top mấy cũng thấy anh em ạ fvm vào chắc vòng chung kết rồi sen hai và một con rai kẹp vào để lấy thêm cho mình đó là bốn bang hội anh em ạ vâng một pha xếp bên trên để gọi là đánh nhau với nhà sát thủ nhưng gặp cho mình đó là anh cường thách đấu rồi để như vậy thì chỉ có đi đi một cái thất bại nằm xuống ở vị trí top năm dành cho anh lâm luis mà thôi tại vì anh cookie bắn thẳng mặt ơi từ từ nhá con xây ra này xếp bên đầu lại là hay à bắn thẳng vào con cookie à ơ vâng rồi thách đấu dừng lại ở vị trí top năm và siêu ly chỉ còn lại là hai máu thôi rao tiếp theo thì uh, à, ibi gặp siêu ly và anh lâm gặp cho mình người đồng đội đó là maybe one thì mình nghĩ là IBI e chắc chắn là win Silly rồi bây giờ làm sao để cho gọi là lâm anh lâm Luis và anh maybe one gọi là thua đẹp nhất có thể để dành cho mình vị trí top 1, 2, 3. thì để xem svm có làm được điều đó hay không nhé mình nghĩ là sẽ làm được thôi nếu mà là để anh lâm win thì sẽ có lợi thế hơn tại vì sao tại vì ít nhiều gì thì nhà anh maybe cũng đang là bảy máu á thì nhà anh lâm win được á thì kiểu gì cũng âm ít hơn thay vì đó là nhà bia nhà nhà ib đấm nhà siêu ly đau nữa là được đấy à. đây thua khá là đẹp nha mình thấy là khá là ít chết nha con rồng Chiu. đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp thua một chết đến từ vị trí hai người đồng đội à một pha xe máu khá là tốt một cái gọi là vé vào chung kết khá là xứng đáng dành cho fvm mà thôi khi mà svm lần lượt ao trình không hẳn là ao trình nhưng mà kiểu cách biệt ở game đấu một game đấu hai game đấu ba khá là lớn nhá thành ra là trận chung kết sẽ là một à quên à, cái uh, trận chung kết sẽ là một trận khá là khó cho dành cho gf đấy Ai, gát giải mà chưa gì đã thắng rồi buồn đấy nhở kiểu chưa gì đã có kiểu kết quả đấy thành ra là vt cũng không biết phải cát như nào nữa anh em ạ Hmm. chắc là vt mọi người đợi vt xíu nhá vt đi ờ, đi vệ sinh các vt mắc quá hai ủa xong rồi à thì theo thông tin của ban tổ chức thì uh, bên DB ờ, đã đầu hàng vì cách biệt khá lớn và kiểu không còn cách nào để win được ấy thì uh, chắc là <tsk> trận đấu này dừng lại và tấm xin chúc mình uh, xin chúc mừng SVM có cho mình một tấm vé gọi là chung kết và và và và và <laughs> thôi mình off đây bye bye anh em nhé cảm ơn anh em đã theo dõi buổi livestream ủng hộ mình nha thì anh em nào chưa like cho mình xin nút một like nhé bye bye anh em nha chắc là mình à, nghỉ ngơi một tí để tối nay còn đánh giải à, trận chung kết ấy. à quên trận bán kết lượt về á thì bye bye anh em nhá chúc anh em buổi chiều vui vui vui vui nha thì anh em qua xem give me đi qua xem give me leo rank thì give me đang sắp top một thách đấu rồi đấy bye bye anh em nha